quý vị uh, lấy mắt nhìn quanh thấy đây là cái căn nhà có bàn có ghế quý vị bước ra ngoài sân quý vị nhìn ra đường á quý vị thấy xe cộ nhà cửa cây cội đủ thứ hết rồi bây giờ các vị nghe anh nói rằng là thế giới này chỉ gồm trong các cảm thọ vì rất là khó chịu khó chịu là vì sao kỳ vậy nghe hiểu không rõ ràng là tôi thấy có cây cỏ đất đá chim muôn súc vật con người tôi thấy đủ thứ hết rồi giờ đi nói tôi là thế giới này nó như gồm ở trong các cái cảm giác thôi à, thì có kỳ hay không thì nó như thế này tôi hỏi bà con vậy trước khi mà cái Houston này nó có người ta về ở nó là cái gì dạ, đúng không dạ, đó đỡ cái gian à, trước khi người ta về ở đây thì mất trống có chỗ là trống có chỗ là rần rồi do người ta tính toán như thế nào đó mà người ta làm cái phóng đường đúng không như ừ. vậy thì cái phóng đường đó có phải là do cảm xúc người của người của con người không thấy không ví dụ như mình thấy người ta bài trí cái khu khu, khu mà galleria đó, nó không giống như cái khu bel tại sao vậy vì có người họ muốn họ muốn làm gì đó chứ phải trên trời tự nhiên cũng dậy sáng cái là nó có không phải và do có người là họ muốn làm như vậy họ thấy làm như vậy nó vui họ làm gì họ thấy thích thì mới làm chứ đúng không ví dụ như mình thấy chùa Pháp Luân chẳng hạn hay là chùa Việt Nam ở Sài Nốt chẳng hạn thì không phải khê khơi mà mình ngủ vậy cái, cái chùa thành vậy mà do chẳng hạn như do vị trụ trì chẳng hạn do vị trụ trì và do cái ban gọi là ban cố vấn người ta thấy rằng làm như vậy thì nó đẹp hơn thì chính vì vậy cho nên nó mới ra cái, cái, cái tình trạng là cái chùa Pháp Lư bây giờ ra vậy đó là chùa Liên Hoa của Phật tử Bình Việt ra vậy đó là chùa Phật giáo Việt Nam của ông ông, ông Nguyên Anh nó ra vậy đó là, là nó do người sắp xếp rồi một chuyện nhỏ nữa là tại sao ở đây có người thì mặc áo màu lam có người mặc áo màu vàng bây giờ họ thấy mặc màu vàng họ cảm thấy thoải mái hơn họ thấy màu lam họ thấy thoải mái hơn ví dụ như vậy cái là vì lý do nào tôi không biết nhưng mà tại sao cái cô áo lam này cũng không mặc áo tím mà chưa có mặc áo đó thì vậy đó là vấn đề cảm thọ à, còn cái gì đưa lý do thì cũng không cần biết mà tôi chỉ gom gọn là là cảm thọ à, chứ bây giờ nếu các vị nói không tại vì luật giới luật phải quy định như vậy đó tôi phải mặc như vậy thì tôi hỏi thêm nữa tại sao các vị chọn cái đường tu mà các vị không ở ngoài đời để mà áo tím Đấy không vì các vị thích tu các vị thấy đường tu nó hay các vị mới chọn đường tu Mà khi chọn đường tu thì các vị phải mặc cái màu đó như vậy thì các vị thấy từ cái cái gọng kiến quý vị đeo trên gương mặt cho tới cái đồng hồ cho tới cái, cái túi sách bóp đồng hay là đôi dép hay là sợi dây nịt sợi dây chuyền chiếc nhẫn tất cả nó đều đi ra từ cái chuyện chọn lựa của mình nghe kịp không như vậy thế giới này nó là thế giới của cảm xúc là như vậy đó chưa hết các vị biết cái này các vị mới thấy khiếp các vị có nghe ta nói chăn em nệm ấm không có nghe mấy chuyện quần là áo lụa không nếu tôi không lầm thì có nhiều loài động vật nó không có thích bốn bốn cái chữ đó đúng không ta ví dụ như bây giờ mình bắt con cá mình bỏ lên trang em nệm mắm nó có chịu không bây giờ các bạn biết con con con con run con jun đất biết không con jun mà cái gì bỏ nó lên trên cái chỗ mà quần lạo lụa nó chịu nổi không liền nó xuống dưới đất sình lầy lầy dơ dơ ẩm ẩm đó, mà nó lại khoái chứ bây giờ cũng gì lấy một cái miếng vải siêu thì là đắt tiền siêu ý á gì thả con run lên đó thì biết chắc là trong vòng nhìn vài tiếng nó phải chết thôi đúng chưa như vậy rõ ràng là mình thấy rằng chính cái sở thích của chúng sinh cái này trong tăng chi cái Phật dạy đó do cái ái sai biệt sai biệt cái đây có nghĩa là khác nhau á do cái mỗi người có một kiểu thích khác nhau có một cái kiểu cảm giác khác nhau cho nên chúng ta mới chọn cái lối sống khác nhau và ở trong cái chọn đó nó lại có nhiều cái khía cạnh rối rắm trong đó nữa có người họ chọn đúng cái họ thích nhưng có người không có điều kiện chọn cái mình thích thì họ chọn cái tương tự cái mình thích gần gần ngay kịp luôn cho nên mình thấy người đó mặc họ mặc cái áo màu trắng nó chưa chắc là cái họ thích nhất nhưng mà tại vì họ không có khả năng mua cái họ thích nhất cho nên họ mua cái gần giống như cái họ thích nhất à như vậy thì các vị thấy nội và cái thích nó đã khác nhau rồi cái điều kiện nó lại khác nhau cho nên toàn bộ vũ trụ này nó nằm ở trong hai cái chữ đó là cái chữ lý do và điều kiện sáng nay tôi giảng về hai chữ này tôi cố ý tôi giảng thật là sâu và tôi nói cái bị buồn tôi cũng nói có nhiều khi tôi đi giảng về nhìn cái mặt mấy người còn trước mặt nó họ đơ quá đi họ thờ ơ thì tôi chỉ còn trông cậy vào những người ở phương xa họ đang theo dõi chỉ về thôi sáng nay tôi muốn bàn sâu về hai cái chữ lý do và điều kiện hai chữ đó ở đây ai cũng có nghe rồi phải không nhưng mà có bao giờ mình chịu, mình chịu mình có bao giờ mình ngờ rằng hai cái chữ đó nó quyết định toàn bộ cái thế giới này lý do là sao tại sao anh có mặt ở đây đó là lý do để kịp không còn cái điều kiện khi mà mình có cùng cái lý do để mình có mặt ở Houston nhiều khi có mặt ở Houston rồi thì cái điều kiện mà mình sống ở Houston có giống nhau ờ, không khác nhau phải không yeah khác nhau chứ cái lý do tại sao mình có mặt ở trên cuộc đời này ấy, là là đã thấy khác nhau rồi tại sao cũng có mặt trên đời này đó nhưng mà có người thì họ thích tu hành rồi có người thì họ thích hưởng thụ có người thích yêu đương có người thích ăn uống có người thích rong chơi đúng không tất cả những cái đó là những cái lý do để mình sanh tử và trong kinh nói rất rõ cái lý do khác nhau thì cái chỗ đến cũng khác nhau hả yeah. Dạ. Dạ. tại sao cô này cô cô Vi Nga này cô thấy tuần nào cũng đi Dallas đó. thì phải có lý do để cô đi Dallas còn cái cô Loan này là tuần nào cũng đi Austin bởi vì bạn có lý do đi Austin tôi cũng có lý do đi Austin lý do tôi cũng giống nhau nhưng mà nó khổ chỗ là cái điều kiện hai người khác nhau đúng không cho nên chúng ta tiếp tục sống bằng phiền não tôi nói thiệt là chậm chúng ta tiếp tục sống bằng phiền não thì chúng ta tiếp tục có lý do để sanh tử hiểu chưa nhưng mà cái điều kiện sanh tử khác, khác giống ai giữ giới nhiều thì cái điều kiện sanh tử không giống người không có giới ai bố thí nhiều thì điều kiện sanh tử không giống người không có bố thí có hiểu cái này không ta sáng nay bây giờ cũng thấy hai chữ nó quan trọng tôi là quý vị là đêm bữa lát tôi về tôi lý sơn tôi biết hai chữ lý do và điều kiện tôi viết trên xe tôi là đi hai đó rất là quan trọng vì đâu tôi có mặt ở đây đó là một chuyện nhưng mà tôi có mặt ở đây trong cái hoàn cảnh trong cái điều kiện như thế nào cho nên cứ nhớ câu này do có phước báo mình sanh về các cõi nhân thiên đó là cái lý do nhưng mà sanh về các cõi nhân thiên rồi cái điều kiện sống của mình nó ra làm sao thì đó lại là chuyện khác bây giờ do tôi chán dùng tôi đắc thiền đó là lý do để tôi sanh về cõi phận thiên nhưng mà cái đó mới lý do là còn điều kiện nếu tôi là người người lợi căn có trí nhiều cái khả năng ly dục của tôi nó mạnh thì khi tôi về phạm thiên rồi đó tôi chết rồi tôi sẽ tiếp tục đi lên các cõi phạm thiên khác cao hơn và khi phật ra đời tôi xuống lên nhà pháp còn quý vị yếu quá quý vị mong là không có khả năng ly dục không có khả năng bắt thiền để về các cõi phạm thiên mà thứ hai đến nếu mà có sống hết tuổi thọ anh các phạm thiên các bị rớt trở lại thì cõi dục cũng trở lại cái kiếp dung dế côn trùng nữa hiểu không cho nên tôi nhắc lại có hai cái chữ rất là quan trọng ở trong cái cuộc sanh tử luân hồi đó là những lý do và điều kiện suốt một ngày có ai đã hỏi quý vị đi chùa làm cái gì lại đây học giáo lý là cái gì quý vị đó tôi đang chuẩn bị cho hai cái chữ lý do và điều kiện lý do là tôi sẽ đi về đâu tại sao tôi phải tôi phải trở lại của người tại sao tôi phải gặp đức phật tại sao tôi phải nghe pháp đó là lý do còn cái chuyện tại sao tôi phải làm các công đức bởi vì tôi đang đạo tạo điều kiện lý do và điều kiện nha bây giờ quý vị phải đồng ý với tôi một chuyện có nhiều chuyện trên đời này nó có lý do để thực hiện nhưng mà nó không có điều kiện để thực hiện có không ạ có không? rồi có nhiều cái chuyện mình có điều kiện thực hiện nhưng mình không có lý do tôi hỏi các vị vậy chứ bây giờ với cái sức mức sức tài chính của tôi tôi có thể mua tôi vô con mạng tôi mua cái cần câu tôi đi câu một cuối tuần không nhưng mà tôi là tôi có lý do nhưng mà điều kiện tôi có nhớ chưa như vậy trong đời sống mình cái cái thời giảng sáng nay nó rất là sâu nó sâu cho hành giả tức là mình giải nhớ đến đây ta đang có điều kiện để làm chuyện gì và ta có lý do để làm chuyện gì và trong những cái chuyện mà ta có lý do để ta làm ta có đủ điều kiện để thực hiện hay không và trong những cái chuyện mà ta có điều kiện đó ta có lý do để thực hiện hay không có hiểu không bây giờ đời sống là chỉ là lý do và điều kiện thôi ừ. à, tôi giàu tôi đẹp đó là điều kiện sống nhưng mà nó có phải là cái lý do để tôi có mặt trên đời này không cạn lắm tôi giàu tôi đẹp tôi khỏe tôi phải lấy cái đó đó để mà làm nó làm cái, cái điều kiện cho chuyện tu học kìa chứ nếu mà tôi giàu tôi đẹp mà tôi lấy cái đó là làm cái điều kiện cho chuyện tào lao á thì tôi đang sống một đời sống vô lý Đấy, không? À. cho nên mới quay lại cái bài giảng sáng nay là bài giảng về cảm thọ Đức Phật Ngài dạy là toàn bộ thế giới này là là cái thế giới của, của cảm giác thôi bây giờ tôi nói chỉ cảm thọ mà con nghe lạ lắm vì tôi nói thế giới của cảm giác tại sao cái cô đó sáng nay cô đổi tông của mặt quần đen áo trắng bởi vì bà thấy mặt hai cái đó nó làm cho bà cảm thấy thoải mái em kịp không tại sao bữa nay mình ăn rau luộc tại vì mình thấy cái món đó nó làm cho mình thoải mái thấy chưa thế giới này chỉ của cảm xúc của cảm giác à, tại sao mà mình ngồi mình phải lấy đồ mình lót cái dưới đi bởi vì nó cho mình sự thoải mái cảm giác đúng không yeah. Dạ. và toàn bộ ừ, có người hồi chưa biết đạo đó thì họ thấy rằng cái đời sống khắc, khắc, khắc kỹ dạ, khép mình của một người tu đó, làm cho họ khó chịu nhưng khi mình là người phật tử mình có giới có tu tập có học giáo lý thì mình thấy cái sự khép mình sự khắc kỹ này là, là cái làm cho mình cảm thấy thoải mái hiểu không thí dụ như các vị cảm giác đi chiều vậy đó chiều tối phải uh, mặt mũi phấn son quần lão lụa leo xe đi chơi hát karaoke nhậu nhẹt nhảy đầm đánh bài với bạn từ khuya một hai giờ sáng mới về có người họ thấy đó là sự thoải mái sự dễ chịu nhưng nếu một ngày nào đó mà quý vị vì hoàn cảnh mà quý vị đi một đêm như là tôi nói đó cô lo cảm thấy thoải mái không hiểu không tức là chiều như là mấy quần lão lụa rồi hẹn với mấy đứa mà tóc hai màu đó xỏ môi xỏ mũi vậy đó rồi lên xe mở nhạc giật lắc qua lắc lại rồi nó đưa tới chỗ mà đèn chớp chớp và nhạc tình tình tình tình rồi nhảy ôm nhau cuồng loạn uống thứ miếng miếng rồi tới khuya vậy đó ra ngoài ối bữa rồi đứa này kè sóc đứa kia lên xe rồi thả trước nhà rồi kêu bà bà, bà, bà quỳnh ra kéo vô cạo gió làm khăn ấm nước chanh ối bữa đầy nhà hết cái hỏi chuyện từng lễ sao làm chập nữa thì nếu mà cậu tuyết mà cậu biết vậy chắc cũng cũng cổ cũng tự tử luôn <laughs> hiểu không nó nản lắm nhưng mà có người gọi là khoái cái đó dạ, vì sao vì thế giới là sự chọn lựa à, nhưng mà bây giờ có thấy có tóc nó thoải mái hơn nên con mới để lại ờ. tôi, tôi thù nhất là cái gì <laughs> có bữa đó có mấy người họ cái gì cũng tại cái nghiệp xưa bây giờ cái đời con nó vậy cái nên không phải trả tôi ghét quá tôi mới nói tại nhà của tâm nì ấy tại đó có một cô có thị còn đẹp chồng mới chết rồi cổ nói tôi đừng có về chùa ở mà cứ giảng xong về nhà cổ ở trong nhà chỉ có hai đứa thôi à, tối cũng nấu cháo khuya cho tôi ăn rồi tôi đi giảng tôi mệt tối về tôi cậu gió qua cậu gió lại vậy đó để, xong bị tôi mà tôi mà học tử thì nó không có được sơ không có đâu tôi nói không thì cái nghiệp của tôi tôi phải trả mà nếu mà quý vị thấy đó là cái nghiệp thì tôi hứa tôi sẽ đi trả bữa nào tôi sẽ liên lạc bả liền để tôi đi trả nghiệp muốn để tóc thì nói đại ra để tóc thì cái nghiệp tôi thù nhất là cái nghiệp chưa, chưa đủ nữa nghiệp để tôi để tôi liên lạc tôi liên lạc tôi tôi đi cho cho tôi vừa bụng cô tôi, tôi đi về nhà đó đi tôi trải nghiệm trải nghiệm tôi, tôi nhắn về chùa tiếng à tôi nói giờ tối tôi cũng về chùa tôi mới đi trải nghiệm rồi sáng nay bà lại bà đưa tôi lại đây này sáng sớm rồi vô đây quần lão lụa tôm bứt luôn mình, mình vô đây rồi mình trải khăn trắng rồi cho ngồi rồi ngồi ghế bên trải nghiệm ok đời sống này là sự chọn lựa và như tôi nói rất là nhiều lần có ba thứ nó đã tạo nên cái chọn lựa của chúng ta đời sống này nó chỉ là sự chọn lựa thôi và chính ba thứ sau đây nó tạo nên cái sự chọn lựa của chúng ta đó là tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống ừ, chính ba cái đó, nó mới là làm nên cái, những cái chọn lựa của mỗi người chính ba cái đó nó làm cho các vị thấy thích cái này mà ghét cái kia và tôi nhớ ngày hôm qua tôi có nói một chuyện đó là đừng coi thường cái mình ghét mình không biết đạo á thì mình thấy cái chuyện thích ghét là chuyện tự nhiên làm con người tôi có thích cái này tôi có ghét cái kia đó là chuyện tự nhiên nhưng mà vô trong Phật pháp rồi đó thì cả hai cái đó đều là lớn chuyện như nhau hết thứ nhất do cái thích mình theo đuổi cái thích thì chuyện gì mình cũng làm hết thứ hai do cái ghét để giải quyết cái ghét thì có chừng chuyện gì mình cũng làm hết thí dụ như mình ghét ở cái khu da đen mình muốn về khu da trắng mình không thích cái nhà chặt mình thích cái nhà rộng mình thích cái rồi cái mình ghét cái nhà mà nó, nó không có chân dọn cho nên mình đã mua đồ mình về mình trưng bày nói chung là mình khổ là vì cái mình thích đã đành mà mình cũng khổ vì cả cái mình ghét và mình đều mỗi người mình đều có khả năng trở thành nô lệ cho cả hai thứ thích và ghét và trong cái cái cái bài giảng sáng nay tôi nói về cái cảm thọ đó là chỗ đó cảm thọ chính vì cái khó chịu và dễ chịu mà nó đã là dựng ra cái thế giới này tin tôi đi các bạn đi vào ở trong cái khu bảo tồn ờ, nhà cổ của Florida biết ở bên Texas có cái đó không tức là cái có hả tức là họ cho mình coi lại cái cái khu mà ngày xưa người người người người người mà ở người mà người, giống như người người bộ lạc đấy họ ở như thế nào ngày xưa họ làm nhà bằng đất rồi họ có những cái bếp lò như thế nào rồi ờ, họ đi săn thú về cái họ họ róc da họ xẻ thịt rồi họ ướp muối rồi họ phơi khô cái cái, cái con ngồi đó như thế nào ừ, rồi người ta cho mình coi là những cái đống củi mà người người tiền sử họ đã đốt để mà họ sưởi họ để họ nấu ăn họ nướng thịt rồi đó à, thì mình thấy rằng ừ, toàn bộ thế giới này nó được xây dựng ở trên cái chữ thích và chữ ghét và mùa đông người ta phải đốt lửa vì người ta ghét lạnh hiểu không vì ghét lạnh vì thích ấm cho nên mới còn đống lửa đó còn vào mùa hè người ta có đốt lửa không phải đốt vì người ta không thích ăn đồ sống người ta muốn ăn đồ chín rồi hiểu không rồi vào mùa đông ở vào mùa hè người ta có đốt lửa không có ngoài cái chuyện để nấu ăn ban ngày thì họ còn lấy lửa ánh sáng ban đêm vì họ không muốn sống họ ghét bóng tối họ thích ánh sáng các vị nghe chưa Chỉ, cho nên mình nhìn một cái đống đống củi là mình đã thấy rồi một là họ ghét lạnh họ thích ấm một là rồi họ ghét ăn đồ sống họ thích ăn đồ chín rồi có cái đống lửa là bởi vì họ ghét bóng tối họ thích ánh sáng bây giờ các vị nhìn quanh bây giờ bây giờ học mình mới hiểu bây giờ mình nhìn quanh ra đường toàn là do cái thích và cái ghét nó đã tạo nên Houston này đúng không Dạ, dạ. dễ sợ do cái thích cái ghét nó tạo lên bây giờ tôi nhìn với bị mặc đồ nếu mà học giáo lý là mình nhìn qua nó à chỉ cái thích cái ghét nó tạo ra những cái cô đó cô cô, cô, cô dự tính nó mặc áo rất là đẹp nhưng mà không phải là ai cũng thích giống cổ hiểu chưa thí dụ như bây giờ mình đi đến mình giữ một cái đám tang mình nên mặc cái gì có thể mình mặc cái món mình không có thích nhưng mà vì mình muốn cho mọi người xung quanh họ họ dễ chịu hoặc cho họ thích cho mình mới mặc mình biết được rồi đi đám tang mặc đồ khác đám cưới phải không ta khác hả mình lại là đám cưới mà mình mặc cái đồ đi đám tang hơi kỳ mà bộ đen tu lui vậy đó đen đen tím tím trắng trắng nhìn nó tăng tan làm sao nha ừ. cho nên Đức Phật ngày dạy rằng toàn bộ thế giới này khi cần thì có thể phân cách nó là thế giới của cảm xúc của cảm thọ và cái này nghe cho kỹ nè tùy thuộc vào cái ta thích là gì thì ta sẽ có cái hướng sống thích hợp với cái ta thích và tùy thuộc vào cái ta ghét là cái gì thì ta sẽ có một cái hướng sống nó thích hợp với cái ta ghét bây giờ các vị thấy trong cái thức giác nó đã mở đường đi về hai cõi siêu đọa chưa giờ dạ. nghe chưa yeah nó đến chuyện lắm có người cả ngày họ dồn rất là nhiều thời gian cho cái chuyện ăn mặc ở chân dọn tôi biết rất nhiều bà con phật tử nha tôi đang nói phật tử chứ còn không phải phật tử là là là mình hết ý kiến luôn phật tử đó mà cứ họ chờ cuối tuần họ về nấu ăn họ chờ về cuối tuần họ dọn họ dành hết thời gian để dọn dẹp nhà cửa có người họ chờ cái ngày cuối tuần để họ ra vườn họ mê làm vườn lắm có một bà cụ ở bên bên Jacksonville tôi biết con có là bác sĩ mà bà mê làm vườn đến mức mà bà kéo ông con bác sĩ vào cùng cái bảo luôn cứ là ông con nó ờ, lúc rảnh còn mạch là chạy về là cũng khiên đất đào lỗ rồi căng dây kẽm rồi cắt bầu cắt bí mướp rồi chở ra giao cho mấy cái tiệm châu á cũng đâu có cần cái đó nhưng mà giờ ông thấy thấy mẹ thích rồi mẹ vui ổng làm lúc cuối cùng ổng vui luôn ổng rất là khoái danh ổng là một người bác sĩ duy nhất ở mỹ mà nhìn giống như bằng cổ đông nữa do mình thích thôi ừ. có người thì ừ, ghiền nấu ăn đến mức mình nấu xong rồi gì mời bạn bè tới ăn bạn bè nó bận quá năm tới họ phải vô họp rồi đào để phát từ nhà rồi ghiền quá rồi cho người ta người ta nữa họ nấu họ bỏ trong tủ đá một tủ được mua thêm tủ nữa để để về nấu rồi nhét ở trong đó bắt cả nhà ăn toàn rồi đồ đông đá không chỉ có thiệt ví dụ họ nghiện họ lên đấy nghiện nè có người thợ rất là nghiện chân dọn nhà cửa và trong đời tu cũng vậy có những vị tu sĩ bởi vì có cái cách nghiện khác nhau có vị thì thích vào thích ngồi thiền có vị thì thích uh, nghiên cứu thích làm một sách có vị thì thích hoạt động xã hội có vị thì thích cúng kiến cái đó có không rất là nặng về cúng kiến thích cúng lắm à, cứ uh, nghe phật tử tới thang nó là con con, con thằng tèo lúc này nó hay khóc đêm cúng đi cơ rồi ờ, lúc này má con bá hai bực dọc quá cúng đi con sao ông chồng lúc này cũng dễ hay gây quá thầy ơi cúng nữa họ môi ra đủ thứ bồ tát hết bồ tát nào để xài cho trường hợp nào phật nào để mình niệm trong cái trường hợp nào thích mê cúng rồi có thầy thì rất thích việc xã hội thích rất thích, thích việc tổ chức đó là trong chùa đó còn có những cái chùa mình thấy rằng họ có nặng về commercial hay kẹp luôn chùa mà vô chỉ thấy toàn là chè sồi đậu ngủ mì căng để bán thì dĩ nhiên có trường hợp chúng ta cần tài chánh để mà vận hành cái chùa nhưng có trường hợp đó là cái đó nó đã qua khỏi mức cần thiết rồi hiểu không vẫn tiếp tục theo đuổi thì, thì tôi nhanh tôi chỉ ừ, không hề có cái ý gì uh, phê phán ở đây tôi chỉ nói cho bà con biết rằng dầu đã vào chùa rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi cái thích và cái ghét của mình cho nên cái thích cái ghét nó rất là quan trọng cho nên là nãy giờ tôi mở một cái đường rộng tôi muốn nói rằng thế giới này nó được kiến tạo bởi cái thích và cái ghét của chúng sinh do thích mà người ta làm cái này cái kia và do ghét cái gì đó mà người ta làm cái này cái kia do hai cái đó cộng lại nó làm nên cái thế giới và mỗi ngày chúng ta từng phút trôi qua chúng ta nghĩ nhiều về cái gì dầu nghĩ để ghét hay là nghĩ để thích thì chính cái nghĩ nhiều đó là cái mà, mà nặng lòng ấy nó sẽ tạo ra một cái lối về cho chúng ta trong tương lai chắc chắn như vậy à, chứ đừng có nghĩ rằng là cứ không có để ý đến khía cạnh này mà cứ nghĩ tu là bởi vô thí trì giới nhưng mà quên những cái phân tích này của đức phật đức phật ngày ngày đặc biệt lắm ngày nói đủ cách cho tùy cái căn duyên của chúng sanh có lúc thì ngày hôm qua tôi tôi hướng dẫn bà con lên có lúc này nói thì cái cấu tạo trên thế giới này chỉ các món ăn thôi yeah, dạ, đây gọi là tứ thực và bà con chưa có hiểu thâm ý tại sao mà tôi tôi giảng cái loạt đề tài này trong lớp học lần này ở nhà của này là bởi vì tôi muốn bà con học hết tất cả những cái phân tích của Đức Phật về thế giới xong rồi tôi mới quay trở lại cái lớp duyên mà cô Tuyết cũng có đề nghị đó. phải học cái lớp này trước là cái lớp duyên sau tại vì ví dụ như khi mình phân tích phân tích thế giới này nó qua các món ăn thì mai mốt mình mới học qua được cái phần mà gọi là vật thực duyên hiểu chưa tức là thế giới này được cấu tạo và được tác động bởi vô số điều kiện tùy thuộc vào cái bản chất của điều kiện ấy mà cái lực đẩy đó nó có cái tên gì ví dụ như nhờ cái lực đẩy của bốn thứ thực phẩm mình học hôm qua đó thì mình gọi đó là vật thực duyên rồi khi tôi giảng về các nghiệp thiện ác thì gọi là nghiệp duyên hay là nhân duyên nghe kịp không thí dụ như bây giờ nó cái đơn giản này này có một cái công trình uh, công trình gì đó, công trình Việt Mỹ gì, lính Mỹ đến Việt ở ở ở ở Bel Air đó, có cái tượng đó nhớ không? thì mình nói thế này trong cái buổi bài diễn văn mà khánh thành mình là là, là ông chủ tịch cộng đồng lên nói thế này cái công trình này được sự hỗ trợ từ các giới tôn giáo cộng đồng rồi các văn nghệ sĩ cả cái giới thương nhân doanh nhân ở Houston mình nghe mình hiểu không tôn giáo là gì là gồm có sự hỗ trợ của các chùa các nhà thờ rồi còn từ cái cộng đồng còn cái từ cái cộng đồng người Việt là ơi là từ những cái hội đoàn hội đoàn không quân hội đoàn cựu tù nhân chính trị gì đó ừ. rồi cái thứ ba đó là từ bà con tiểu thương từ các bà con thương gia doanh nhân ở đây tức là mấy bà chợ việt qua chợ hồng kông cho tiền ừ. rồi chưa kể là những thành phần trí thức như bác sĩ kỹ sư luật sư là cũng do tiền thì khi mình hiểu luật sư là cái gì khi mình hiểu uh, hội đoàn là cái gì thì mình mới hiểu ờ như vậy thì hiểu nhắc tới tới cái tên họ là mình biết họ là ai thì ở đây cũng vậy ở trong thế giới này mọi thứ nó được hỗ trợ từ rất là nhiều cái lực đẩy mà cái lực đẩy đó mình gọi là duyên và tùy thuộc vào cái lực đẩy đó là cái gì mà cái duyên đó nó mang tên tương đương hiểu không dạ. hiểu không Ê, tôi chỉ trông cậy mấy người ở xa thôi chứ còn mấy người ở đây cũng thấy đơ hết trơn rồi ha ừ. rồi à, tôi đang nói về cái ba cái cảm thọ đó cảm thọ lạc khổ và xả còn nói rộng là năm thọ khổ lạc ưu hỷ xả khổ ở đây đó đó là cái cảm giác ừ, khó chịu của thân xác cảm giác khó chịu của thân xác được gọi là khổ cảm giác dễ chịu của thân á, thì gọi là lạc nhớ nha tôi, tôi nói thiệt chậm khi mà thọ mà cái cảm giác mà được phân thành ba đó là khổ lạc xả đó nó khác cái bản mất tiêu rồi à, bây giờ tôi giảng mà không nghe nha có lúc á, là cái cảm giác á, cái thọ đó đức phần ngày chia có ba thôi có thấy không khổ lạc xả thì khi mà ngày phân có ba thì mình phải hiểu ngầm á, là trong cái khổ này nó gồm cả khổ thân và khổ tâm mình kịp không ta khi ngày chia thành ba đó thì mình phải hiểu rằng ở trong cái cái cái cái, à, khổ đó có cả khổ thân khổ tâm rồi trong cái lạc á, là cái sự dễ chịu của thân và tâm còn xả là là cái cảm giác gọi là hờ hững lãnh đạo của, của tâm thôi đó là cái mình nói gọn còn khi mà đức phật ngày kể rộng thì mình mình phải hiểu khác đi một chút có thấy thấy không khi mà ngày kể rộng thì khổ ở đây tức là sự khó chịu của của thân khi mà kể rộng á khi mà kể kể kể kể hẹp á, thì khổ nó bao gồm thân tâm nhưng mà khi kể rộng thì khổ nó chỉ là sự cảm giác khó chịu của của thân còn cái ưu là cảm giác khó chịu của tâm rồi cái lạc đó là cái dễ chịu của thân và cái hỷ là cái dễ chịu của tâm hiểu chưa nhìn hiểu hả tức là khi mà ngày cãi ba thì ta hiểu khác thì bây giờ nếu mà con không phòng cái hai này nó muốn cãi nhau đã luôn à, một người thì nói là lạc cái là chỉ có thân thôi có người nói lạc là cả thân tâm thì các vị phải hiểu là khi nào kể ba đó thì cái lạc nó bao gồm thanh tâm còn khi kể năm á thì cái lạc nó, chỉ là thanh thôi hiểu không ta rồi tại sao mà bữa nay mình thẳng cái này là bởi vì toàn bộ thế giới này mà trước mắt là tấm thân này của quý vị căn phòng này ngôi nhà này cái subdivision này thành phố này tiểu bang này đều được vận hành đều được cấu tạo bởi cái năm cái này hiểu cái không tại sao mình có bệnh viện là để giải quyết cái đau của bệnh nhân đúng không dạ. mà cái đau đó nó có nằm trong trong mấy cái thọ này không cái gì chứ rồi tại sao có phải có viện bảo tàng là để cho ta tết ta coi phải không rồi tại sao có mấy nhà hát có phải để giải quyết cái này không dạ. hả rồi tại sao có có restaurant tiệm nail dạ. tiệm nail là cái chỗ làm gì ta hồi xưa nó làm móng rồi bây giờ sao nó, nó qua tới làm wax rồi facial rồi bây giờ nó qua tới mass foot massage để chiều ra ra tôi làm cho các con còn thêm cái gì nữa mà đại khái là nó nhiều dữ lắm bây giờ tôi còn biết là tiệm nail nó không còn giới hạn là đối tượng phụ nữ nữa mà là lên tới nam luôn đúng không ta đó, người ta chỉ riêng cái nail ta nói làm bây giờ thấy là nó đã phục vụ cho cho năm cái này đúng không là để tránh cái này để có được cái kia chỉ vì cái chuyện tránh cái này mà có cái kia nó mới lọt ra tiệm nail hiểu không chỉ riêng cái đã thấy tiệm nail là nó thấy là cái lý do để có mặt tiệm nail là năm cái này là đúng không rồi restaurant cũng vậy những cái làm hát cũng vậy vũ trường casino cũng vậy đúng không rồi cái cả bệnh viện được lập ra cũng để giải quyết cái này phải không cái, cái, cái nhóm cái nhà lá với nghèo không ta tức là toàn bộ thế giới là được giải quyết cái đó rồi tại sao mà mùa đông mình phải mặc áo ấm phải để giải quyết cái này không dạ yeah. Dạ mùa đông mình có bị không cái mặt cái này có bị chịu cái nào ấy mà tại sao mùa hè mình không tiếp tục mặc quảm nữa để mình giải quyết cái này đúng không bây giờ tin chưa à, tại sao tóc mình không để cho nó lò xò lấy kẹp mình ghim làm cái gì tại mình không mình không có muốn nó phủ lên trán của mình hiểu không ta nó phủ lên khó chịu lắm nó ngứa lắm bây giờ tôi mới cào trong lóc nè thấy không hiểu chưa tính cả cái mái tóc của mình nó cũng có sự can thiệp của năm cái ông này nữa toàn bộ thế giới này à, rồi chuyện tại sao mà người có người muốn có con có người lại không muốn có con lại phải từ năm cái này không có người họ sợ con nít như là sợ quỷ vậy đó cần biết không tôi biết có nhiều cái cặp gia đình có nhiều cặp hôn nhân là ta ly dị vì ông chồng muốn có con mà vợ không muốn có không tôi, tôi biết là có rồi có nhiều ờ, cặp đó là ông chồng chỉ muốn cái hai mà vợ muốn tới bốn là cũng ly dị nó chịu không nổi coi như là chuyện mình có con chuyện mình có xe chuyện mình có nhà tôi biết nhiều chuyện động trời lắm chỉ vì cái màu xe mà hai chồng dưới tay thì ổng mê là màu đỏ màu sport rồi bà vẫn mê cái màu đầm đầm đó mà kêu từ đó mình cãi riết nó chia tay ừ, vui vui lắm cho nên là tùy cái từ cái thích cái ghét của mình nó đã tạo nên thế giới cho nên sáng nay mình học về cái cái cái, cái cảm thọ đó tôi cho là rất là quan trọng và khi đức vào cái năm thứ bảy sau khi thành phật thì Phật ngài thuyết cái tại diệu pháp để mình trả ơn cho bà mẹ của ngài đó thì ngài đã thuyết cái bộ cái tại a Di Đà mà lúc đó ngài có nhắc tới cái này ở trên cõi trời ngài nhắc cái này khi cần thì tôi nói tôi nói mà con theo kịp không ta ở dưới xa có nghe không rồi tôi nói cần giảng cái này khi cần thiết thì thế giới này có thể được chia thành ba phần như sau từ cõi phạm thiên cao nhất cho đến cõi địa ngục thấp nhất sâu nhất cái tầng địa ngục sâu nhất cho đến cõi phạm thiên cao nhất thì chỉ nằm ở gọn ở trong ba cái này một là thiện hai là ác ba là không thiện không ác chứ không ở đây không có nam nữ được cái trống mái đẹp xấu cao thấp dài ngắn trắng đen mập ốm không có mà toàn bộ thế giới này khi cần thiết chỉ còn lại có ba cái là thời thiện ác và không thiện các bạn các một con người của quý vị mỗi ngày nó cũng gồm có ba phần thiện ác và không thiện không ác thiện là gì thiện là từ bi là trí tuệ thiền định chánh niệm kham nhẫn đó là thiện còn ác là gì chắc khỏi cần tôi kể phải tham sân si rồi ờ, nhỏ mọn tị hiền rồi thù quán ganh ghét tôn tính ích kỷ với đó là bất thiện đúng không rồi đó là bất thiện còn cái giác ngủ là là không thiện không ác có đúng không rồi cái tấm thân của mình là thiện hay ác cái thân xác là thiện hay ác cái tấm thân này là không thiện không ác khổ quá nghe kịp chưa như vậy thì trong một con người nó có gần có ba phần thiện ác và không thiện không ác có bị kể được không thiện là gồm những cái hạnh lành những cái good quality đúng không còn ác thì kể được rồi đúng không là phiền não đó còn không bị không ác thì mình nói đó là giấc ngủ rồi cái gì nữa toàn bộ cái ba đi của mình gọi là không điện không ác sư nãy sư giảng là từ cõi thầm thiên công nhất cho đến địa ngục thấp nhất ừ. cũng nằm ở trong ba cái ba cái này đúng tôi lần đầu tiên nghe một người hỏi thôi đó phẩm thiên không có ác hả cô chỉ có a la hán mới hết ác thôi phẩm thiên cô học a di đàm theo cô phẩm thiên là là họ còn còn còn tham cũng phạm thiên không có sân mà còn tham và si cô cái tham của họ họ không có tham họ không có tham trong cái vật chất nhưng họ tham trong cái thiền Sao? nhưng mà học lâu quá bây giờ này còn hỏi rồi đó chứ <laughs> học lên tới lớp 8 rồi còn hỏi làm toán cộng làm sao <laughs> có người thì học năm ba lớp có người lớp ba năm là <laughs> có nghĩa là mà bây giờ phải phải, phải còn cái nữa cho dầu một vị a la hán thì có một vị a la hán có còn nằm ở trong ba cái này không nghe nghe nghe nghe, nghe kỹ lên nè từ cõi phạm thiên cao nhất cho đến tầng địa ngục sâu nhất đều nằm trong ba cái này đó là thiện ác và không thiện không ác như vậy vì a la hán có nằm trong ba cái này không nằm trong cái thứ ba yeah. Dạ. trời đất khổ quá nghe nè nghe tôi nói nè bánh mì cơm pizza tôi nói cả thế giới này đều vẫn quanh trong ba cái này thằng ý nó không biết ăn, ăn cơm đúng không nhưng mỹ ý nó ăn pizza như vậy thì tôi mới tôi mới lấy tay tôi nói là cả thế giới này đều sống nhờ ba cái này được không hả thằng ý nó không ăn cơm nhưng mà nó ăn pizza một trong ba quá chứ không phải là không phải là cả thế giới này đứa nào cũng ăn ba cái này không phải vậy hiểu chưa tôi tôi mì cơm pizza tối nay cả thế giới này đấy nó sống bằng bằng bằng bằng ba cái này này, không ai ra khỏi ba cái này hết hiểu chưa ở đây cũng vậy vì a la hán cũng còn nằm ở trong ba cái này nhưng mà ngài nằm trong cái thứ ba còn mình thì sao mình quất cả ba có hiểu không ờ. cho nên đó là cái kỳ ngày giảng đó là trên đó khi mà ngài nói ngắn gọn thì không không có cần nói giải thích cho mình tôi nói thiệt nếu mà các vị có cái nền tảng một chút xíu học đạo nó cũng mất thời gian để học đi nó rất là nhanh bây giờ tôi nhắc lại lần nữa cái Phật ngài dạy rằng khi cần thiết thế giới này chỉ chia thành ba phần thiện ác và gồm đi gồm mạng lúc đó có hàng chục triệu thiên tiên phẩm gì thiên đạt đạo ngài nói ở đây không có nam nữ đực cái trong mái đẹp xấu cao thấp gì hết mà chỉ có thiện ác và không thiện ác rồi tiếp theo khi cần thiết thì thế giới này chỉ còn nằm trong các cảm giác đắp thêm mới nữa lúc các bỗng nghe bỗng hiểu ồ thì ra mình là đồ ráp cuộc đời mình mấy chục năm chỉ gồm có ba cảm giác là dễ chịu khó chịu và lưng lửng lưng lửng là xả đó hiểu chưa tức là không có gì hết mà cả thế giới này nó vận hành trong cái dễ chịu và khó chịu thôi để có được cái dễ chịu người ta làm đủ thứ chuyện để tránh cái khó chịu người ta làm đủ thứ chuyện và cả cuộc đời mấy chục năm của mình để giải quyết hai cái đó có đúng không ta có hiểu nữa không có hiểu chưa mấy chục năm trong đời của quý vị tôi không cần biết quý vị là tiến sĩ là kỹ sư tôi biết tôi chỉ biết là trong đời của mỗi người chỉ để giải quyết cái hai chuyện thôi đó là đi giải quyết cái thích và cái ghét thôi là đúng không tôi nói hoài mà cái bữa đó, đó tại sao mình không có mặc cái quần này cho nó sột soạt mà lại mặc với cái giải mềm chứ vậy tại mình ghét cái sột soạt chỉ khi cái quần không là nó thấy có cái bài học này đọc rồi để kịp không rồi cái nón tại sao mình lọ lựa cái nón này mà không lựa cái nón kia có phải là mình giải quyết cái thích là cái ghét không hả rồi tại sao mình không lấy cái ông khác mình lấy cái ông áo vàng này rồi cái ông này tại sao không lấy bà khác mình lấy cái bà ông trắng đó các bạn giải quyết cái thích và cái ghét không yeah. yeah. tức là khi mình có học đạo mình mới mình mới ngộ ra một chuyện là cả thế giới này đó là đem phân tích ra thì nó tai qua không có gì hết rồi vậy thì có lúc thế giới này được phân tích ra có ba ba ba thứ này thiện ác và không thiện ác và có lúc thế giới này phân tích nó ra nó còn có ba thứ thôi là dễ chịu khó chịu và lưng lựng rồi cái thứ ba có lúc thế giới này phân ra nó chỉ gồm có ba đường thôi ba đường để đi đi lên đi xuống và đi ra đúng hay sai hả bây giờ hiểu chưa có nghĩa là mỗi ngày lái xe đi làm tự hỏi lòng mình mình đang đi lên hay là đi xuống hay là đi ra đi xuống là sao nghe nghe đi xuống là sao đây chắc đoán ra mà sống bằng tham bằng sân bằng si nha bằng danh bằng lợi bằng tình cảm à, thì cái đó được gọi là đi xuống còn đi lên là sao là từ bi là trí tuệ là chia sẻ là bao dung thì cái đó gọi là đi lên còn đi ra là sao cầu giải thoát em em không rồi sẵn ở đây tôi nói luôn sẽ quên ngày chưa biết đạo ta chỉ theo đuổi cái thích và trốn chạy cái ghét người không biết đạo là chỉ vậy là đúng không ta người chưa biết đạo chỉ theo đuổi cái thích và trốn chạy cái ghét biết đạo rồi ta không quan trọng thích ghét mà ta chỉ làm lành lắm dữ hồi xưa là trốn ghét đi theo cái thích còn bây giờ là trốn cái ác mà đi theo cái cái thiện đúng không cuối cùng đi thêm một bước nữa thấy rằng thiện tạo ra cái thích mà cái ác nó tạo ra cái ghét mà cả thích ghét đều là khổ cho nên thiện ác đều là nhân sanh khổ có hiểu này không ta hiểu chưa không hiểu hả bây giờ hiểu chưa họp giờ nhắc lại nhắc như em bé rồi ngày chưa biết đạo ta theo đuổi cái thích và trốn chạy cái ghét biết đạo rồi ta làm lành lánh dữ nghĩa là trốn cái ác và theo cái thiện nhưng mà khi tu tập đến định xứ mình thấy là thiện ác thích ghét đều là khổ cho nên lúc mình chỉ cầu không còn sanh tử nữa vậy trên toàn bộ thế giới này nó có ba đường để đi đi lên đi xuống và đi ra cho nên mỗi ngày tự mình xét cho mình đi cái hướng nào khi ngài nói nó xong đắt thêm mớ nữa còn mình để mình nghe cho mình ngáp rách miệng luôn tại vì nó mơ hồ quá rồi giảng lên cõi trời ngày không có giải thích rồi giảng chuyện như thiên không có giải thích ở đây là tôi giảng tôi cũng banh cho con hồng tôi ra chứ ngài không có giải thích ngài nói là toàn bộ thế giới này chỉ có ba con đường để đi đi lên đi xuống và đi ra đắt cái đồng liền nhưng mà đó xin lỗi cho họ không phải hay hơn mình bởi vì họ đã nghe cái vụ này 800 ngàn kiếp rồi nghe kịp không cứ gặp Phật pháp là họ nhào họ nghe mà họ cũng than như cô nó nghe không hiểu nhưng mà nó nghe tới cái lần thứ 800 ngàn nó tự nó hiểu cái vấn đề là khi cái duyên mình đủ lúc mình cứ gặp Phật gặp Thánh để mình nghe để mình đắc hay không cho nên thầy Phật mình coi kinh mình mình thấy cho nhiều người đắc dễ quá mình hãy mình đừng có mặc cảm bởi vì họ đã học cực như mình thì nó quá trời kiếp rồi Nghe hiểu không khi mà họ gặp Phật là cái duyên của họ nó chính mà cái người giảng thì họ là ai đã duyên chính mà lại gặp ông thầy chỗ đó thì không đắc mới lạ còn quý vị hôm nay duyên ấy, nó, nó, chưa có hờm nữa ông thầy trời ơi như tôi là gặp đắc đắc mới lạ <laughs> hiểu không hiểu chưa dạ yeah. cho nên đừng có mặc cảm là xưa ơi siêu sao xưa đắc dễ đừng có nói như vậy nếu mà mình đủ duyên là mình đã đi rồi chính vì mình không đủ duyên là mình mới lọt tới đây nhưng mà trong kinh có an ủi mình cái này có hai hạng có nhiều để cười một mà có uh, ba hạng người mà không đắc đạo đó có biết đâu ba người khi nghe pháp hoặc khi hành thiền không đắc đạo có ba hạng thì mình hy vọng là mình ờ, không đến nổi tệ có muốn nghe ba hạng đâu cái hạng thứ nhất do có nguyện lớn mà khi hành thiền hoặc nghe pháp không đắc đạo được hiểu không nguyện lớn ví dụ như bây giờ bồ tát thích ca mâu ni trong vô số kiếp ngài gặp biết bao nhiêu phật biết bao nhiêu hiền thống là ngài không có cách gì mà ngài đắc được bởi vì cái nguyện ngài là thành thành phật cái kịp chưa ngày cái hạnh của ngài là ngày trở thành là professor trong đại học cái hạnh ngày trở thành bác sĩ tiến sĩ cho nên ngày không thể nào mà ngày ra ngày học hai năm câu đẳng để đi dạy mấy đứa mà cha nên mà chứ đi mẫu giáo rồi là không được đúng không bởi vì khi mình muốn dạy thì mầm non mình chỉ cần mấy năm câu đẳng là là phải không ta khoảng sư phạm đó phải không ta mà hai năm phải không mà ngày thì ngày muốn làm professor trên đại học thì làm sao mà giáo lên ba cái đi mẫu giáo được Ngày không ngày không có đi rời trường sớm trên thứ nhất hoặc ngày sẽ là phật cũng vậy ngài sẽ phát gặp biết bao nhiêu phật ngài Sa La Phất ngài cái chuyện mà làm hành giả mà tu thiền đó là ngài, ngài Sa La Phất ngài tu không biết là bao nhiêu kiếp mà không có tại nào ngài đắc tại vì ngài có cái nguyện lớn là trở thành đệ nhất trí tuệ nhân vật số 2 trong một ngàn tỷ vũ trụ chỉ đứng sau với Phật cái đẳng giá thôi khi mà cái nguyện lớn vậy là không có cửa không không có cách nào đắt mà đắt đắt đắt lẻ tẻ cái là bến nhỏ là không có chỗ ghé cho tàu lớn hiểu không hiểu không ta còn mình cái đám bệnh đây đó, là cái chỗ nào ghét cũng được hết trơn <laughs> thì mình là xuồng ba lá à, xuồng ba lá chỉ cần có cái chỗ nào có cái có cái một cái bụi cỏ nào mà mình mình cột cái dây bằng ngón tay là mình đã neo vô rồi còn cỡ cỡ như ngày cái chiếc mà hàng không mẫu hạm gọi là cản nước sâu cỡ cam ranh trở lên này vô mới nổi hiểu không cho nên là bến nhỏ không có chỗ đón tàu lớn <laughs> à, cho nên cái hạn đầu tiên là không nghe pháp ngồi thiền mà không có đắc được là bởi vì họ bị kẹt cái nguyện lớn cái hạn thứ hai ba la mật ít quá cái cái túc duyên giải thoát á, cái vốn nó không có đủ cho nên nó nghe bằng trời nên nó đè nó ra mà đốt mấy cuốn kinh mình thành tro mình thồn nhét cán giọng vô nó cũng không đạt nổi hiểu không vì cái duyên nó không đủ rồi càng thứ ba cái cái thứ ba này này phải quay lại cái tôi nói tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường thì cái hạng thứ ba là bị dính cái gì dính cái môi trường hoặc là nó bị dính cái tiền nghiệp thí dụ như các vị coi trong trường bộ kinh cái bài sa môn quả đó thì vua a xà thế đó là cái ông ông giết cha để ông lên thôi nhớ dạ. thì khi mà ông đến ông gặp phật cái phật thuyết ông nghe bài pháp xong ông, ông đi về ông lại phần đụng đi về thì Phật dạy lần này các tỳ kheo nếu mà sợ thế mà kiếp này không có bị cái nghiệp chướng ngày qua mình giảng rồi đó dạ, dạ. nghiệp chướng là gì nhớ không nghiệp chướng là một cái trọng nghiệp nào đó nó đủ để ảnh hưởng đến cái tâm linh của mình đó là gọi là nghiệp chướng thì không bị nghiệp chướng này ngài đức phật dạy rằng nếu mà sợ thế mà hồi nãy mà không có do nghiệp giết cha là đã đắc tôi đủ rồi nhưng mà vì vẫn bị cái đó nó không đi nổi không đạt được mà chính vì không đắc được đó nó lại dẫn đến một cái hệ lụy khác sau khi trái đất này nó hoại là suốt một a tăng kỳ đại kiếp không có phật ra đời trong trong cái nhóm ổ ếch á qua tôi nói ổ ếch này nhớ, thì trong cái ổ ếch này là suốt 100 ngàn đại kiếp không có phật ra đời à, không lộn một a tăng kỳ thì lúc đó mà a thế là ổng không có cơ hội gặp Phật vì đâu có Phật đâu gặp thế là ổng hiện giờ ổng đang có ba la mật rất là nhiều ba la mật đủ để đặt tôi đồ quần đúng không thì lúc đó với cái ba la mật đó lâu quá cái Phật làm sao ổng chuyển sang độc giác mà muốn thành độc giác thì sao ta thời gian nó mất tới hai a tăng kỳ gấp đôi người sao lại Phật mà ông anh thế ông đã tu được 100 ngàn đại kiếp rồi cho nên á, ông đã xong cái số lẻ mà số chẵn còn nguyên hiểu không ta dạ, hiểu. tức là 22 năm mà ông mới được có hai năm còn ông còn nợ là hai chục năm còn ông đề bà đặt đa là xong cái số chẳng mà còn nợ cái lẻ chứ ông đề bà đa ông đã tu xong hai tăng kỳ rồi ông còn thiếu được 100 ngàn đại kiếp nữa không phải đặt độc giả hiểu không? Dạ. còn mình thấy đây là còn nguyên chẳng lẽ vậy còn nguyên đi đã luôn cho nên là tụi mình còn cảm nhau dài dài khiếp như vậy đấy cho nên là cái à, cái cái cái cái trọng nghiệp nó nguy hiểm lắm nó một cái trọng nghiệp nào đó thì nó ám mình khiếp lắm mình không có đài khỏi ừ. thì à, ở đây thì à, mình đang học về tôi nhắc lại cho bà con về cái nội dung của tạng an thì đàm cái bộ an thì đàm đầu tiên đó cái phần lên có trời đó phần lên là thế giới này có lốt thì phân tích nó gần có thiện ác và không thiện không ác có lốt thế giới này phân tích nó qua các cảm thọ có lốt thế giới này phân tích nó qua ba cái con đường đi đường đi lên đi xuống và đi ra thì mỗi ngày mình tự mình xét mình đi con đường nào và chưa hết cái câu này phải nhấn mạnh trong từng phút chúng ta đang chuẩn bị lối về một nơi chốn nào đó cái câu này lẽ ra mình lưu ý trong từng phút ta đang vô tình hay cố ý chuẩn bị một cái lối về đâu đó nghĩa là trong từng phút mình thích mình ghét cái gì mình không biết chính cái thích cái ghét đó nó dẫn mình về cho nó ví dụ như không ai thích về Cuba hết không ai thích về Bắc Hàn hết không ai thích về Trung Quốc là có quốc tịch Trung Quốc nhưng mà do cái nghiệp nó đẩy các vị có đồng ý với tôi trên thế giới này cái cái chỗ ở mà mọi người đều thích nó ít hơn chỗ ở mà mọi người đều sợ đúng không đúng không ta nhưng mà tại sao cái chỗ mà người ta không thích nó đông dân hơn đúng không bây giờ hiểu chưa bây giờ nghe thêm nữa này không ai thích khổ nhưng ai cũng thích tạo nhân khổ hết trơn á hiểu không rồi ai cũng thích sướng nhưng trong đời sống nó hiếm người tạo nhân sướng hiểu hả nói thiệt là chậm mà không hiểu vũ thuốc chuyển kiếp nha có nghĩa là ai cũng thích sướng nhưng tạo toàn là cái nhân khổ không à ai cũng thích sướng mà tạo toàn là nhân khổ không ai cũng thích ăn sầu riêng mà trồng toàn là ớt thì hiểm cộng <laughs> rồi cho tới cái buồn tôi quẩn thì ăn ớt đã luôn hiểu không tôi nhớ có ông thầy bên Canada ông dặn đệ tử ông nói mình xuất gia mình thọ giới là mình không ăn đồ cúng dông cúng dông thì trên đầu mình chỉ có tam bảo thì quỷ thần còn dưới mình bật quỷ thần còn dưới mình xá gì mấy cô hồn các đạn ở dưới mình tới mấy lần trên người xuất gia đó là không ăn đồ cúng dông thì bữa đệ tử nó thấy ông đem ông lên hồng dông ông bưng xuống nguyên một cái mâm toàn là sự lý băng không không được ông đem vào ăn thì nó nói thầy thầy thầy la con thì nói mình không ăn đồ cúng dông nó mà mày mày biết cái gì ba cái sầu riêng này nó nhọn quắt dông nào nó ăn nổi cho nên mình ăn được mà thiệt cái giỏi băng cục thì nó dày mà nó chát dông nó đâu có trọt vô nổi còn điều riêng thì gai không mà cho nên là nó dông nó không có rớt cái này mà cái gì biết cũng dông nó hiếm ai mà cúng ba cái đó nó đặt tiền mà nó lại ngon nữa cho nên tôi cũng tôi nghe chị nói xong tôi nói trời ơi tôi tôi cũng ăn luôn dông nó đã ngay dông mà dỏm không ăn như, như chè thiêu nè hoặc là táo chuối rồi đó là bông quẹ rồi tôi mới rớ nhưng ví dụ dông mà thử rồi cúng dông rồi dông sầu riêng dông măng cục rồi là người nhà vừa quay lưng một cái là nó đã vô phòng tôi rậu <laughs> dông nó chưa rớ là tôi đã làm trước dông rồi <laughs> cho nên đó là mình trong một ngày như vậy đó là mình đó là mình sống là bằng hai cái bằng ba con đường đi ra đi ở ờ, đi lên đi xuống và đi ra thì tùy mình thôi và trong từng phút trôi qua mình quan tâm tới cái gì nhiều nhất vô tình hay cố ý thì trong từng phút trôi qua mình quan tâm cái gì nhiều nhất thì chính cái mối quan tâm này nó sẽ là cái chỗ về may này hồi nãy tôi có nói rồi có nhiều chỗ trên thế giới này người ta không có thích về nhưng mà khổ thay cái chỗ nó dân đông nhất và tôi nói cái này nghe các vị khách hồn nữa là người ta thống kê đó World Bank người ta thống kê đó là chỉ có 20 phần trăm dân số trên thế giới được sống đúng chuẩn thôi đúng chuẩn là gì là đủ điều kiện về bốn mặt sau đây điều kiện về y tế giáo dục truyền thông và đi lại đó là bốn điều kiện tối thiểu mà họ gọi là đủ chuẩn y tế là sao có nghĩa là đi bác sĩ đi nha sĩ đi bệnh viện nội khoa ngoại khoa mình không có lo về tài chính cái đó gọi là điều kiện y tế thì tôi biết có nhiều người đó cái tiền làm răng là họ họ đã đã ngán là chứ đừng nói tiền mổ xẻ tôi biết gì nữa không các biết có tin gì nữa không trên thế giới này là, giá yeah, dạ, có nhiều gia đình tôi biết báo đăng quà ở việt nam mới xin tiền hoài xin anh bảo là bị ung thư thì cuối thì đầu gì đó cũng có tiền cái nhiều còn ai không tin tôi cho địa chỉ vô mấy cái bệnh viện Việt Nam là coi nó nằm sắp lớp không có tiền đau quá thì nó chở vô bệnh viện vậy thôi chứ còn nó cho nằm hành lang cứ phòng một giường là hai người đó không có tiền cho nên cái chuyện đầu tiên là cái điều kiện y tế không phải là ở đâu cũng có chỉ có hai chục phần trăm trên thế giới có đủ đó thôi thứ hai là điều kiện giáo dục có nghĩa là bản thân mình có đủ tiền có đủ điều kiện để học xong 4 năm đại học thì mới được gọi là có điều kiện về giáo dục còn nếu mà mà mà mình không có điều kiện học bốn năm đại học thì không được gọi là có điều kiện giáo dục đó như vậy thì y tế được thì tới điểm thứ ba điều kiện truyền thông quý vị có biết trên thế giới này có những cái chỗ mà kiếm một tờ báo đọc không có không muốn đọc cuốn sách không có và chưa kể có những nước còn giả man nữa internet bị chặn thì biết rồi truyền thông là đã không đã không có rồi khiếp như vậy tức là, tức là toàn là đọc báo một chiều biết đọc báo một chiều không tức là bao nhiêu sách báo đều phải nói theo một hướng trong khi ở mỹ này các vị đọc đọc tầm lắm trên đất mỹ này quý vị muốn đọc sách chế bơm cũng có đấy có biết đó không cái cách mà làm thuốc nổ đó có tức là ở đây quý vị muốn đọc cái nhớ là đừng có đừng có mà phản loạn rồi vũ trang sách súng rượt bắn tùm lum thì đó tôi không hứa đâu chứ còn bên đây quý vị tìm hiểu cái gì trên đất nước mỹ này được hết tụi ở bên đức tụi ở cùng lúc vừa đức vừa thụy sĩ thì biết gì đó là bước vào cái thư viện của họ có vị muốn đọc đạo hồi đạo phật đạo chúa đạt La Lạt ma và thượng Nhất hạnh muốn đọc của ông ô sô thanh hải vô thượng sư muốn đọc cái giống giả gì có hết chỉ có chưa sách chưa có sách của tôi trong đó thôi như vậy đó là điều kiện về truyền truyền thông thứ tư điều kiện về đi lại có nghĩa là bản đồ thế giới chỗ nào không cấm là mình đều có khả năng đi tới hiểu không nhưng mà các vị có biết trên thế giới này, giới này có những người mà họ không có khả năng ra khỏi đất nước họ không có đâu có hả hình như có bởi vậy nó mới có cái câu mà trăm năm ra khỏi người đa đó ở đâu cũng được đi ra đi vào nhỏ xíu tới những nước lào người ta cũng được đi vào đi ra đen thui như angola mà người ta cũng được đi ra đi vào mênh mông đến như nước tàu người ta cũng được đi vào đi ra chỉ riêng dân chúng nước ta dân dân không được đi ra đi vào thì mình thấy <laughs> có những cái đất nước nó có những cái đất nước không có đời xưa bây giờ nó tự đi ra đi vào rồi nhưng mà tôi muốn nói rằng có những cái đất nước mà cái chuyện ra khỏi biên giới là chuyện rất là khó một là về vấn đề giấy tờ hai là tài chính không có ba là về vấn đề uy tín chính trị có những đất nước mà người ta thấy cái pass của mình không người ta nổi da gà có biết không không biết cái đó họ thấy mấy cái pass chẳng hạn như tôi nói tôi nói chứ không biết cái pass Việt Nam là một trong những cái pass tệ nhất trên thế giới người ta gặp người ta rất là sợ người ta sợ mình ở lại các vị có biết rằng bên nhật cứ là họ nhìn người việt nam mà nó tan hương lắm ở trong cái trong cái siêu thị mình để là đừng đừng ăn cắp ở đây đang có camera hoạt động là trong cái tiệm buffet mà nó để là ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu đừng lấy dư còn bên đài loan nó để là lấy dư thì sẽ bị phạt cấp 3 cái số tiền cái số đồ mà bị bỏ lại để toàn tiếng việt không cho nên người ta đang dự báo là cái, cái cái vị trí của tiếng việt bây giờ nó đang lớn tiếng anh mình đi đâu cũng tiếng việt <laughs> cái vị trí tiếng việt bây giờ nó toàn cầu rồi nó đang được toàn cầu hóa nó globalize mà nó được dùng để biết toàn cái tà bậy hay không à mà nhục nhất là ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu các bạn sẽ bị phản gấp đôi cái số mà mà lấy dư rồi rồi, rồi bên giờ thì là xin đừng ăn cắp vì camera đang hoạt động camera in use trong nhà tù à, ở Cali cũng vậy để trại tha đi nói này chỉ mua tên bằng tiếng Việt con nghe bạn con ở bệnh nói lại chứ thật ra nó hay nhiều đó bữa ừ. ừ. bữa bữa nào mình vô nữa biết thì là các vị nghe kịp không có là chỉ là có cái chỉ riêng cái điều kiện đi lại đó một là tài chính không có hai đó là cái uy tín giá trị ừ. Ừ. rất là khó cho nên người ta tính đó là World Bank nó chỉ có 20 phần trăm nhân loại được sống đủ chuẩn thôi có nghĩa là chuẩn ở đây là gồm bốn điều kiện giáo dục y tế truyền thông và đi lại trong khi đó có những cái đất nước ăn còn không có đừng có nói đến bốn điều kiện nữa nha khổ thay khổ thay nó, nó, có một cái điều rất là uh, mâu thuẫn đó là ai cũng sợ khổ nhưng mà tạo toàn là nhân khổ ai cũng thích sướng nhưng mà không thèm tạo nhân sướng cho nên trong Phật pháp có cái chữ cái chữ thiện và chữ ác thì nhiều người không có hiểu cái tưởng thiện ác là vấn đề đạo đức không phải là thiện ác là technical cái chữ cú sa lá đó nó có nghĩa là thiện mà người mỹ họ, họ dịch là skill là khéo uh ờ -huh rất là nhiều người hiểu lầm tưởng thiện chữ thiện ở đạo phật đó là vấn đề đạo đức không phải nó là vấn đề technical thuần túy vấn đề kỹ thuật khi anh muốn hạnh phúc ừ, thì anh phải đúng cách anh phải sống và hành động đúng cách thì anh mới hạnh phúc khi anh muốn hạnh phúc thì anh phải có từ bi nè phải có trí tuệ phải có thiền định phải có chánh niệm phải có kham nhẫn phải có khả năng bao dung nè hào sản nè chia sẻ nè yêu thương nè tha thứ nè chịu đựng nè đó thì đó là những cái điều kiện để anh được hạnh phúc trong kiếp sau còn nếu mà anh tị hiềm nhỏ mọn toan tính căm ghét thù quán thì đó là những cái điều kiện để anh bị khổ cái kết thúc thì đa phần không nói đa phần là mà nói là tuyệt đại đa số chúng sinh trong đời ai cũng thích khổ ai cũng sợ khổ ai cũng thích sướng nhưng mà tuyệt đại đa số đều làm con những là bậy không cho nên nó mới hôm nay nó mới dẫn đến cái chuyện mà gọi là 20% phần trăm ngày hôm qua tôi nói là con nghe ba cái chu kỳ mà vận hành của thế giới còn nhớ không ba cái chu kỳ ba cái cycle nó cứ quay vòng vòng vòng vòng đó một là cái giai đoạn mà ác nhiều hơn thiện cái giai đoạn đó thế giới nó cứ đi lên xuống này có ác nhiều hơn thiện rồi cái bài thiện ác bằng nhau rồi cái thiện nhiều hơn ác rồi bắt đầu nó phải xuống phải xuống, phải xuống thiện ác bằng nhau rồi cái ác nhiều hơn thiện và đầu lên trở lại là thiện ác bằng nhau nó dùng ác bằng nhau là giai đoạn giữa có nghĩa là còn cái ác nhiều hơn thiện là ở ở đáy còn cái đỉnh là thiện nhiều hơn ác mà cái đáy cái đỉnh nó cái ở đây ai học chút ít về vật lý cực bị dụ nữa mà âm thanh và ánh sáng là đều vận hành theo cái đỉnh là đại nhờ cái wave cái sóng á lên xuống lên xuống mà cái cái đó là cả bên vật lý lẫn bên tâm lý dạ yeah. cảm tâm ánh sáng cứ lên xuống và thế giới là thế giới của sống và hạt mình cứ lên lên xuống xuống lên lên xuống Phật hiện tại thì mình ở giai đoạn nào uhm, theo kinh kinh mình đang cái giai đoạn đi xuống tức là mình bây giờ là là giai đoạn ác nhiều hơn thiện này nhưng mà nói vậy là nói chung chung còn nếu mà nói là, là ác nhận thiện mà nó là nằm ở mắt mé của giai đoạn còn còn cứu được vì Phật pháp còn còn nó có cái giai đoạn mà ác nhận thiện mà cứu không được cả Nghe kỹ không? Bởi vì nếu mà mình vẽ không có cái tự vậy tự vẽ ở à, đây đi lên này nè thì cái ác nhiều nghĩ nó lại khúc giữa phải không? Dạ. Nhưng mà trong khúc giữa nó lại có ba phần cứu được, khó cứu và không thể cứu. Có hiểu đó không? Trong mỗi giai đoạn nó lại có ba cái mắt nữa trong mỗi cây tre nó lại có nhiều mắt mà trong mỗi cái mắt nó lại có ba phần hiểu không cho nên mình kể chung thì mình kể có ba thôi mình kể là gồm có ba chu kỳ đó là chuyện à, ác nhiều hơn thiện thiện ác bằng nhau rồi thiện nhiều hơn ác mà kể gọn nhưng mà thật ra trong mỗi chu kỳ nó lại có ba mắt ba phần phần đầu là cứu được thứ hai là khó cứu và phần cái khúc cái khúc kia là hết cứu thì trong kinh à, nói rất rõ là cái chuyện cầu siêu đó là y chang như vậy có những người mà mà thiện nhiều hơn ác không cần hộ niệm tự động bốc hơi về trời nghe chạy không rồi cái hạng thứ hai đó là thiện ác bằng nhau là phải cần cái sự hộ niệm ai cũng được miễn là có sự hộ niệm còn cái hạng đầu tiên là không cần hộ niệm hiểu không đó có nghĩa là nó sống là thiện dựng ác đó là lúc gấp gáp là tự họ xử được chỉ cần họ họ gom tâm mọi người theo dõi hơi thở là đi luôn đó là hạng một ngon lắm còn hạng thứ hai đó là phải có sự hộ niệm của ai đó bất cứ ai miễn chọn nghe tiếng kinh là đi đó là hạng thiện ác bằng nhau còn cái hạng mà ác nhiều hơn thiện thì một là cái người hội địa phải là thứ dữ còn hai nó là vô phương vô phương cái thứ ba là vô phương trừ ra trường hợp họ gặp ví dụ như họ gặp được các vị thánh chẳng hạn như gặp được đức phật chẳng hạn thì này cũng nhưng mà nói như cũng tùy duyên chứ không phải phật là toàn trực năng là cái gì cũng làm được nếu mà nhiều người hiểu lầm là phật cái gì cũng làm được tôi không tin bây giờ nếu phật cái gì ngày cũng làm được thì mình mới đang lên tòa mình ngồi hết là đúng không Hả? cho nên mình khen ngài cũng khen gì vừa khen quá đó, nó, nó, nó, nó bị trớt nó trớt quớt bởi vì biết bao nhiêu phật ra đời mà tại sao mình bây giờ mình còn lũ khủ ở đây vậy tại sao các ngài không chú nguyện một phát cho nó thành hết phải không mà chỉ nó không được bởi vì ngài ngài cũng nằm ở trong cái dòng quy luật của vũ trụ tức là ngài chỉ hà hơi tiếp sức cho cái người nào mà họ đã có căn cơ rồi và tay có một câu là trời chỉ cứu những ai biết tự cứu nghe hiểu không tức là mình muốn sống mình muốn bơi và mình có thể bơi nhưng mình bị kiệt sức thì người ta mới luyện cho mình cái phao cái bè chuối thì mới được còn đằng này mình đã không muốn sống thì bây giờ nó luyện tới cái gì mình cũng không có bơi vào bờ có hiểu không ta hiểu không tức là quý vị không muốn thì làm sao tôi cứu bởi vì khi mình thành đạo với có bồ đề đó ngài có suy nghĩ cái này cái đạo ta chứng đắc rất là khó làm nó đi ngược lại dòng đời thì làm sao giảng cho chúng sanh nghe hiểu được thì lúc có phạm thiên biết được cái suy nghĩ của phạm thiên lập tức có mặt nó bạch thế thôi chúng sanh trong đời nó giống như sen trong nước vậy đó có cái nó còn đang nằm ở trong sình có cái nó ngồi lên được hai tấc ba tấc có cái nó đã qua khỏi mặt nước nó trời nắng gió mưa sương là nó bung thì cũng xin thế tôn hãy vì nghĩ đến cái những cái đứa mà nó nó đã ra khỏi mặt nước á hãy thuyết pháp cho cái đám đó chứ còn cái đám nào ở dưới sình thì thôi mình để nó ở dưới đó cho nó bán vì nghĩ cái đám mà nó ngâu lên nó cái đám ngâu lên rồi đó thì ngày, ngày, ngày lúc đó đức cái tôn dùng cái phật nhãn thấy đúng như vậy chúng sinh trong đời có đứa bây giờ nó đang nằm ở trong cũ chứ chưa ra nữa rồi có đứa này nó, nó cách mặt sình mới có hai gan thôi rồi có đứa thì nó cách mặt nước hai gan có đứa nó ra khỏi mặt nước hai gan thì ngày độ độ được cái đám đó rồi cái đám mà nó ngâu là được các bạn biết bèo cám không theo mô tả trong kinh thì chúng sanh mình là những con cá mà cách mặt nước tới 80 lớp đều cám một lần có chư Phật ra đời đó thì các ngài chỉ ném một hòn sỏi để cho cánh nắng nó xuyên qua cho cái nắng nó xuyên qua nước trong khoảnh khắc rồi các ngài niết bàn thì trong thời gian ngày luyện vậy thì con nào thấy cái cái lỗ là nó giọt lên còn con nào không thấy thì thôi thời gian ra đời của một đức phật chỉ ngắn như là cái, cái thời gian của một cái viên sỏi ném thôi tại sao ngắn như vậy là bởi vì sau cái dòng luân hồi thâm thẳm đó, thì 45 năm của đức phật dài hay ngắn các vị ở đây các vị có đi uh, San Antonio cái chỗ mà có cái hang động các biết cái đó không các vị biết để hình thành cái đó nó hàng triệu năm biết không chỉ riêng cái đó không là hàng triệu năm thì lấy 45 năm Đức Phật mà soi cái hang đó nó làm sao ta mới tôi lấy cái hàng đó tôi nói thôi tôi chưa nói đến cái chuyện mà trái đất này bao nhiêu tỷ rồi tôi nói tôi nói tôi nói nhẹ cái hang đó thôi cái hang đó mà soi 45 năm nó thì tôi thấy nó chỉ là một một bốn tay sái gì một cái dòng luân hồi thâm thẳm hai chục a tăng kỳ mà chỉ có 28 vị phật mà một a tăng kỳ là 10 lũy thừa 140 mà chỉ có 28 vị thì cái vị tưởng tượng đủ hiếm cỡ nào mà tại sao phật hiếm tôi nói hoài mà con còn nhớ không dạ, dạ, vâng. ai hỏi tại sao mà phật hiếm mà nói tại vì có năm hạng người trên đời này còn nhớ hả hạng thứ nhất chỉ biết mình không biết nghĩ tới ai cái hạng là đông nhất thế giới đúng không ta hạng thứ hai ngoài chỉ quan tâm mình họ còn quan tâm đến cái người nào tốt với họ Đây kịp không hạng thứ nhất là chỉ biết mình hạng thứ hai là biết thêm cái người nào mà quan tâm tới mình mà cái hẹn thứ hai này này lý phật đã nói là khó kiếm rồi. Ừ. dễ sợ cái hạng mà biết biết biết tri ơn á cái người biết tri ừ. ơn là nó vẫn đã đã khó kiếm rồi tôi nhắc lại cái hạng thứ nhất là chỉ biết mình thôi hạng thứ hai là chỉ biết quan tâm thêm cái người nào tốt với mình cái hạng thứ ba là có thể quan tâm cái người mà không ân oán với mình là dễ không hiểu hả hạng thứ hai với thứ ba khác nhau gì không phải không rồi hạng thứ ba là người dân nước lã đó không đơn quá hạng thứ tư là bạn của kẻ thù cái người mà có khả năng thương được bạn với kẻ thù và hạng thứ năm là thương được kẻ thù tổng cộng là năm hạng dạ yeah. ví dụ như bây giờ tôi không tôi không có thích cô viên nga mà cô loan cũng rất là thân cô viên nga theo nguyên tắc là tôi cũng không có ưa đúng không có đó không ta không có nó có được cái quê nó nó có thiệt rồi tôi tôi rất là ghét con quê tôi ghét lắm mà coi như là cô, cô loan này là cũng cứ dầm về nhà cô nghe cuối tuần đó là bà nghe bà không qua nhà bà này bà này chạy qua nhà bà này ai cũng thấy ai cũng biết đi đâu đi cặp cặp cặp cặp giống như là less vậy đó thì tôi hỏi cô gì chứ nếu mà tôi đã ghét cô rồi tôi có chịu nổi bà đó không hiểu không cho nên tổng cộng lại là nó năm hẹn hẹn thứ nhất là chỉ biết thương mình hẹn thứ hai là chỉ biết quan tâm đến người tốt với mình hẹn thứ ba là tốt được với người không ân oán với mình hẹn thứ tư là tốt được với kẻ với bạn của kẻ thù và hạn thứ năm là thương được kẻ thù thì chỉ có hạn thứ năm này là mới, mới có thể nguyện thành phật cho nên nội một cái nhân tuyển mà để nguyện đó là mình đã thấy khó kiếm rồi nó giết cha mình trước mặt mình mà mà sau đó mình vẫn đi làm tôi bị gói cho nó ăn lái xe đưa nó về nhà có gì làm nổi không có ai, có ai hiểu đó thấy chưa cho nên cái chuyện đầu tiên mình là người thứ năm là đã hiếm về tới cái bước thứ hai theo đuổi cái nguyện mà thành phật đó, theo đuổi mà khi gặp thử thách hay cắm dỗ cũng vẫn không buông cái này hiếm không ta quá hiếm tốt thì tốt nhưng mà ở đây có gì hiểu chứ cám dỗ không hiểu không rồi có hiểu chứ hiểu chữ thử thách không thì cả cái thử thách và cám dỗ đó là điều khó vượt qua hết khó rất là khó cho nên là năm hạn cho nên ai hỏi tại sao Phật là khó thì mấy vị nói ừ. ý, đơn giản là tại vì có năm hạn người thì mình thấy cái hạn nó hiếm mà riêng Phật hiếm theo à hạn thứ nhất ở đây có ai nhớ không hạn thứ nhất là chỉ biết có mình thôi ví dụ như bây giờ mấy cái con thú cho nó chỉ biết có đó thôi đúng không ta hạn thứ hai là biết quan tâm đến người tốt với mình mà cái hạn này đức phật đã nói là hiếm rồi hạn thứ ba nó là tốt được với cái người không ân oán người dân biết bả hạnh thứ tư là thương được bạn của kẻ thù tôi nói thì có nhiều người chống cộng cực đoan đó họ ghét luôn cả những người mà hay đi về nước tôi biết gì đâu có, có không họ ghét luôn cả mấy người hay gửi tiền về nước có không thiệt tôi ghét làm thường mình thương ai thương cả đừng đi ghét ai ghét cả tông chi họ hàng này cái đó có Bây giờ tôi hy vọng có một ngày mà tôi nghe nói người nở huyết tinh tôi không có ghét lay like, đỡ ở cô ở đâu ở Houston tự nhiên tôi quay mặt lên chỗ khác liền đó là tôi thua mà cái đó có cái đó có có nhiều khi mình không thích cái chùa đó mình chỉ cần nghe cái ông sư đâu ở cái chùa đó là mình ghét lay luôn cái đó có tôi tôi chưa cái ai nhưng mà tôi biết có người như vậy họ không quen biết gì ông sư đó chỉ cần nghe ông sư ở cái chùa đó hoặc là cái người cái bà cái ông đó là cháu của cái bà nào đó lọ ghét luôn ừ, cho nên cộng năm hạng chúng sanh và chính năm hạng đó là đủ để giải thích vì sao Phật là hiếm bây giờ tôi nói một chuyện đó, đó là cái chuyện hạng thứ hai tại sao trong kinh đó nói là hạng thứ hai là hiếm rồi nhớ không cái người có lòng tri ân rất là hiếm có nhiều người họ nghe tôi nói họ nói cái gì mà tệ vậy si thì tôi nhớ tôi có giải thích tức là cái gì nghe cho kỹ nè tôi tôi lựa đại bà nào đây đi <laughs> cái, cái, cái cô sư cô này nè mười năm nay mỗi ngày tôi nấu cho ba những món đắt tiền nhất vừa miệng vậy nhất mỗi ngày tôi đưa bà 10 ngàn đô la cho bà xài tối trước khi bà ngủ tôi nấu nước ấm cho bà ngâm chích tôi lao chân khô rồi tôi mới để cho bà đi ngủ và tôi để cho phòng một cái chuông khi nào cần thì kêu tôi mà mỗi ngày tôi đưa bà 10 ngàn đô la để bà xài nấu nướng giặt vũ tôi làm hết suốt 10 năm tới năm thứ 11 tôi không như vậy nữa tôi không có chồng ghẹo hết tôi chỉ im lặng thôi tôi xây qua tôi lo cho các bà ngồi sau lưng đó. thì theo quý vị các bà này bà có, có tiếp tục thương được không không nói đàng hoàng nên đừng có ngại giận đúng giận 10 năm qua là coi như zero tin tôi đi tin tôi đi đừng có tôi ghét nhất là nó dốc tại sao phải sợ nó thiệt như vậy đó 10 năm tôi hầu bà còn hơn má tôi nữa và đến năm thứ 11 tôi chỉ qua các bà ngồi sau linh. nữa mà tôi nói trước nha trước khi chuyển tôi không có gây gỗ tôi chỉ lặng lẽ thôi tôi chỉ lặng lẽ tôi nói cô ơi con đi nhưng cô rồi cái tôi đi chắc ờ, tháng này con không có về rồi con qua con lo cho cô kia bây giờ cái gì mới tin tri ân là khó 10 năm như bác nước đầy mỗi ngày 10 ngàn đô la nấu tất cả những gì bạn muốn tối nào cũng phải nhân chân túi bạc hết lau cho khô quạt nồng ấm lạnh để cái chuông cần kêu nha cô mười năm mười năm chưa mặc mà quần đỡ cũ sao được ghét tôi mà ghét luôn cái bà đó luôn mà không nhìn mặt nữa bây giờ mấy cô mới hiểu tại sao mà phật nói là cái người tri ân nó hiếm chỉ cần phạm một cái lỗi nhỏ thôi xù phạm một lỗi nhỏ xù 10 năm nó phải ít cái gì nhiều lắm 10 năm nhiều lắm 10 năm dài lắm hầu mỗi ngày mà cơm bưng nước rồi, 10, 10 năm như vậy 10 năm đó tôi không có đi du lịch tôi không có đi đâu hết toàn bộ thời gian dành hết cho bản full time luôn tất cả cuộc vui trần thế tôi bỏ lại hết tôi về tập trung nói các bạn 10 năm tới năm thứ 10 tôi lễ phép chào bạn con đi như con qua con lo cho cô kia xong khó vô cùng mà hạng thứ hai nó đã hiếm thì làm gì có hạng thứ ba ví dụ như quý vị có thể trong đây có nhiều người lặng lẽ không nói nhưng mà nghĩ là tôi không đồng ý được, nên tôi lâu lâu tôi cũng cho tiền này không lát gì cho đó cái ông vẫn có kể cho là quên mất tiêu mà có kể yeah dạ, đứa kể đó nha đi một vòng để cho các vị thấy tại sao mà mình phải chia thế giới ra từng phần như hồi nãy tôi nói cái phần này dạy rằng đó là có lúc thế giới này chia ra từng phần như là thiện ác rồi cảm giác rồi lối đi nhưng mà tới cái cái tôi sắp nói thì mới ngán thì nói rằng toàn bộ thế giới này chỉ là những cái đã có đang có và chưa có hết chỉ thiền rồi đắt thêm đặng nghe kỹ nè thế giới này đó, khi cần phân tích chỉ còn là có ba cái thôi những gì đã có đang có và chưa có những cái đã có thì không còn nữa những cái đang có thì vừa mất đi vừa mất chứ không phải đang mất mà vừa mất và những cái sẽ có thì nó chưa có khi mà hành giả thấy như vậy thì mới buông được cái lòng mà tham chấp. tôi nói lại lần nữa hiểu không toàn bộ thế giới này chỉ gồm có ba cái những cái đã có đang có và chưa có những cái đã có thì không còn nữa những cái đang có thì vừa mất và những cái sẽ có thì chưa có đọc như là thần chú vậy đó nếu ai đủ duyên thì sẽ đắt thánh quả với câu này và vô số vị a la hán tại đức phật đã đắc quả bằng cái câu này tôi nhắc lại vô số vị a la hán đã đắc đạo bằng cái câu này những gì đã có thì không còn nữa những gì đang có thì vừa mất đi những cái sẽ có thì chưa có mà chưa có thì đồng nghĩa với không có có đúng không chưa có là không có thì rồi sao được hiểu không như vậy bây giờ mà con không có hành thiền mà con không có thấy câu này nó hay nhưng mà hành thiền mà con mới thấy khi mà ta phát hiện rằng ta đang bực mình thì cái tâm phát hiện đó là tâm thiện tâm ác nghe khi mà tôi phát hiện rằng tôi vừa có tâm tâm tâm ác thì cái tâm phát hiện đó là thiện nghe tâm thiện của quá a la hán thôi a la hán không thiện ác cái đó mới tâm thiện rồi mà khi mà trong kinh nói rõ không bao giờ cùng một lúc hai tâm có mặt đồng thời có cái này mình thì cái kia là mắc đúng không vậy khi tôi biết rằng tâm tham đang có mặt thì là tôi nói sai đúng không mà phải là tâm tham vừa biến mất để nó nhường chỗ cho cái tâm biết cái tâm tham đó hiểu không ta vì tuổi nó không thể là cùng lúc có mặt hai hai, hai cái một, một, một đồng thời hết phải không cho nên nó là khi mình biết rằng tâm tham đang có mặt thật ra là mình phải biết là tâm tham nó vừa biến mất cho nên đó, khi mình học không học ai thì đàm không học giáo lý thì mình không có biết rằng cái thân này của mình nó vô ngã vô thường đến cái mức độ nào kinh khủng chớp tắt chớp tắt mình vừa nhận diện được nó thì nó không còn nữa mà nhờ cái là mình vô minh cho nên mình thấy nó đẹp cái may mắn là mình mình u mê đó cho nên mình thấy đời nó đẹp một vị thánh tại sao họ không thiết tha sống nữa là bởi vì họ không có gì để họ thích nhưng mà họ không có làm chuyện tự sát Đấy, hôm qua tôi còn nhớ cái bài giảng qua tôi nói bốn hạng bốn hạng nghe pháp không hạng thứ nhất nghe rồi trớt quên coi như không nghe hạng thứ hai nghe rồi treo toàn ten đó lâu lâu đụng diện móc ra xài cái xong máng trở lại có không ta có nghe rồi lâu lâu đi đám ma nó có đầu cái suy niệm đúng là đời yêu thường nhưng mà vừa điện xong là bấm phanh ơi bên ai Galeria nó mấy chục trăm ấp ok go hiểu không cái hạn đó là nghe về máng lên tường lâu lâu đụng chuyện kéo xuống xài xong móc trở lại hạn thứ ba là học đạo hành đạo và bị đốt nóng bởi những thứ mình đã học có nghĩa là tu thì chuyên tâm lắm nhưng mà làm khổ mình khổ người tôi nói hoài có nhiều người họ ăn chay mà mình nhìn mình khó chịu có nhiều người họ bắt quan mà mình khó chịu tới đám đông vậy nè nó đang học thì tự nhiên cái mất đồng ngồi nó coi coi coi bây giờ phải chạy làm em ăn liền bây giờ còn trễ giờ mình khi nguyên đám ăn bắt quan hết á hiểu thì gia, gia chủ họ cũng chuẩn bị cũng hơi có cái trễ trễ thì bà chủ bà, bà ai đó kêu bà chờ khoan dọn để họ đem cái gì tới đó thì thêm nó cũng siêu cũng giảng thì người ta cũng quên đó vậy mà tự nhiên đây còn dính ta mất hộ rồi về đêm suốt mang liền rồi trễ giờ mà như vậy là coi như mấy đám xung quanh không có tu hành vậy chẳng có đám trời ơi trời ơi các bạn diện những giới của nó kỳ quá hiểu không hiểu chưa nhiều lắm nó rất là nhiều kiểu tu mà nhìn thấy ghét lắm thì tu như vậy là đốt nóng mình mà đốt nóng người ừ. rồi cái hạng thứ tư nữa còn nhớ không tức là học đạo hành đạo và biến nó thành suối nguồn an lạc cho mình và cho người khác mình tu sao mà bản thân mình càng tu mình càng an lạc và trong mắt mọi người đó là họ gặp mình họ muốn gần lắm very friendly cái đó mới đúng là người tu và nếu mà cái vị hiểu tu có nghĩa là là đóng khung là các kỹ chắc là bị a la hán chắc ai gần nổi đâu cái là trí huệ đạo hạnh càng cao như cỡ ngày sau là phất là chắc là ở mình luôn mà không trong kinh đến ngày sẽ là phất là cực kỳ dễ gần cực kỳ dễ thương dễ mà cực kỳ phải nói là cực kỳ chứ không phải dễ thương mà thêm cực kỳ nữa nên đến một cái lúc nào đó người ta đến nên ta dễ thương ta dễ thương nhưng là ta không biết gì đó. để ngày các cho danh hát ngày ca chuyên viên ngày mới nói là trí nhiều làm như ngu sức nhiều làm như yếu có mắt làm như mù có tai làm như điếc nói mà nổi da gà rất là độc nó trí mà thượng thừa nó như ngu vậy đó khờ đó mà có mắt làm như mù có nghĩa là không có dòm ngó ai mặc dù chỉ gì cũng biết có tai nhưng không nghe chuyện tầm bậy của đời mặc dù chỉ gì cũng nghe được nhưng mà không có sức làm như yếu nghĩa là không có cạnh tranh đấu đá với đời có mắt làm như mù có tai làm như điếc có trí làm như ngu có sức làm như, như liệt đó là cái pháp tu thượng thừa là còn mình thì mình có ba mớ là bắt đầu thấy ghét rồi muốn đúng tòi sen rồi tôi kể qua mấy cái người mà tôi gặp trên đường tôi để, để về học đó là họ gặp tôi họ giữa đám đông đặc biệt một mình họ với tôi họ, họ không bao giờ họ hỏi đạo luôn luôn hỏi trước đám đông đặc biệt đó học cho người từng hỏi người cảm biết là họ đã, đã tới cái cảnh giới đó rồi mà có nhiều bữa họ phải hỏi và họ họ bắt tôi nghe chuyện à, con um, nghe suy về của quan nghĩ cũng tới hỏi sư một hai chuyện thắc mắc từ lâu cái câu hỏi đi cô cái Ừ, dạ con sau này sao ừ, không có biết giận ai ai nói vậy con cũng tiếc thương người ta quá à. mà bố thí không có tiếc ngày xưa ừ, có nhiều món hết vậy đó còn người thiền thì coi như ba tiếng không biết mỏi không biết cái đó là sao thì tôi nói cái đó là bây giờ mua xi măng về đúc tò ngồi chứ đâu có bắt bắt gì nữa nó nổ kiếm trước gọi là pháo biết không nên bây giờ nó nổ tôi nói can không kịp thì tu như vậy nó làm khổ người ta quá đi mình tu là phải làm cho người ta thấy dễ gần mình tu làm sao mà người ta tôi nói hoài có nhiều người sống lâu thành đồ cũ mà có người sống lâu thành đồ cổ cái đồ cổ nó càng lâu nó càng quý còn có nhiều người họ có nhiều người sống lâu ra ra sale mà tao còn không muốn lấy nữa mà có nhiều món là chỉ ra tới ga sale gara sale mà có nhiều món là phải music phải là antique shop có những người tu càng lâu sống càng lâu với nghề giác là antique shop là music mà có nhiều người sống lâu vậy là giữ gara sale mà nó đi ngang nó đá lên đá xuống số mỹ đen nó cần tìm lấy nó sức mẻ này mày ra cho nên là sống lâu để thành đồ cổ sống lâu thành đồ cũ hai cái khác nhau và tôi nói hoài đó là có những người cái sống đời sống của họ chỉ là sự góp mặt chứ không phải là đóng góp và từ đó có những cái chết nó chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát hiểu không? có những cái chết nó chỉ là sự vắng mặt thôi chứ không phải là sự mất mát cho đời và lý do tại sao là bởi vì lúc họ sống họ chỉ là sự góp mặt chỉ là góp phần chen lấn thôi chứ không, không phải là sự đóng góp sống phải là đóng góp thì chết nó mới là sự mất mát và người được như vậy đó thì sống càng lâu mới là độ cổ còn không được như vậy càng lâu thành độ cũ à, rồi bây giờ tôi quay trở lại tại sao mà thế giới này đức phật kiều phân thành có bao thứ đó là đã mất đang à, đã có đang có và sẽ có khi ngài phân như vậy mình tùy cái duyên có nhiều người đó là họ nghe ngài nói rằng thế giới này chỉ có thiện ác ấy, và không thiện không ác là họ tâm đắc nhưng có người họ nghe và họ thích mà họ thích ngài nói rằng thế giới này chỉ là các cảm giác dễ chịu khó chịu và lưng lửng hiểu không? rồi có người họ đã thích nghe người nói là thế giới này gồm chỉ gồm có ba hướng đi thôi đi lên đi xuống và đi ra rồi có người thì họ nghe đức phật ngày giảng rằng thế giới này nó chỉ gồm có những gì đã có đang có và dạ, rồi có lúc người nói thế giới này à, nó chỉ là à, phiền não à, quả có phiền não hoặc là cảnh có phiền não có nghĩa là nghe ngài nói rồi mình không còn thấy cái gì cao siêu hết thế nào là phiền não rồi quả của phiền não và cảnh của phiền não phải hiểu cái, cái thân xác của vị a la hán là do tham ái vô minh từ trước mà có đúng không ta do có vô minh mới có đồng thai chứ vậy thì thân xác vị a la hán là do vô minh tham ái từ trước mà có vậy cái thân xác ngài là quả phiền não đúng không đúng không nhưng mà bản thân ngài bây giờ còn phiền não không thấy chưa còn mình thì sao mình thì cái thân xác của mình là quả phiền não đúng không nhưng mà mình có đang sống cái phiền não không có nghĩa là mình đang sống bản thân mình là đang sống trong bụi cỏ gai và mình lại tiếp tục trồng thêm cỏ gai để kiếm sao chung vào bụi cỏ gai sống với gai hiểu không? còn ngày thì cái thân xác ngày đúng là do cái quả phiền não từ trước nhưng mà bây giờ ngày không có tạo ra cái nhân mới nữa cho nên đức phần ngày có nhiều lúc ngày cần rồi đó cả thế giới này gom gọn chỉ có ba thứ thôi nhân viền não quả viền não và cảnh viền não cảnh viền não là cái gì tất cả những gì mình thấy trên đời này chỉ cần mà mình thấy nó bằng tham sân si thì nó lập tức là cảnh viền não đúng không ta như vậy thì cũng cái đó hoa này mà trong mắt vợ la hán nó có phải là cảnh viền não không tôi nói chậm lại một cái hoa thiệt là đẹp hoặc là một mỹ nữ một giai nhân mà trước mắt vợ la hán nó có phải là là cảnh viền não không các ngày các ngày nhìn cái đó các ngày có, có suy nghe không còn mình thì sao hiểu chưa hiểu chưa gọi là mình mình mình mình mình mình, mình nghe một cái tiếng chửi đối với mình nó là nó làm cho mình điên lên nhưng đó bị a la hán thì mình được. cái cho nên cả thế giới này chỉ gồm có ba thứ nhân viền não quả viền não và cảnh viền não không có cái gì nằm ngoài ba cái này hết đúng không ta vậy vậy tôi hỏi cái ly này có thể là cảnh viền não không nhưng mà có thể không tôi có nghĩa là tôi nhìn nó mà tôi thích thì đó là cảnh của tâm tham mà nếu tôi nhìn nó tôi bực mình nó là cảnh của tâm sân đúng không còn tâm si thì hệ ở đâu có tham ở đâu có sân thì đâu có si đúng không ta dạ, bây giờ hiểu chưa đó. cho nên thế giới này nó chỉ có ba thứ một là nhân viền não hai là quả viền não và là cảnh viền não nhân viền não là ba cái tham sân si đó gọi là nhân viền não còn cái quả viền não là những cái gì mà được viền não tạo ra gồm có thân xác này còn cảnh phiền não là tất cả những gì quý vị thấy nghe ngửi ném đụng thì đó được gọi là cảnh phiền não có hiểu không dạ. có lúc trời phân tích thế giới khoảng ba thứ mà phân tích gì có thiếu không có thiếu không không có sót gì đâu vậy mặt trời nó có là cảnh phiền não không dạ. được không tôi có thể nhìn tôi có thể nhìn mặt trời bằng tấm phiền não được không đó mặt quên nhiều lạnh rồi lạnh tâm nó sẽ phiền não Ừ, hiểu chưa như vậy thì cả thế giới này có nhiều cách phân tích phải không có nhiều cách phân tích mà tại sao phải phân tích như vậy là bởi vì cảm ơn là bởi vì có thằng tèo nó thích cách phân tích a mà nó không thích cái b cái hạn như các vị hỏi tôi vậy chứ ừ, mấy cái phân tích nó sẽ hợp như thế nào thì tôi tôi nói là tùy lúc cái gì có lúc tôi rất là thích nhìn thế giới này qua ba hướng đi luôn đi ra đi lên đi xuống và đi ra rất vậy không nhưng có lúc tụi tôi lại muốn phân tích thế giới này qua cái hướng cảm giác dễ chịu có chịu và lưng lửng tôi thấy là cả đời tôi năm chục năm qua tôi chỉ làm có một hai việc giải quyết cái thích là giải quyết cái ghét thôi đúng không dạ, cuộc đời cô có vậy không coi mấy chục năm qua cô giải quyết hai chị đó đúng không giải quyết cái thích của chị ghét giải quyết cái dễ chịu đi tìm cái dễ chịu đi tìm rồi giải quyết cái đi trốn cái khó chịu có cái mái nhà này mình gọi nó là máy ấm là tủ yên ương tùm lum tà lại thành ra nó chỉ giải quyết được chuyện khó chịu và dễ chịu thôi mình không muốn ở nhà mướt, mình không muốn ở park mình không muốn ở townhouse mình không muốn ở cái ờ, cạnh đồ đúng không thế là mình mua nhà này mình không muốn ở nông thôn nên mình ở đây mình không muốn ở phố cho nên mình ở đây mình mình thích ở gần hồ cho nên mình ở đây cho nên đó là những lý do mà để mình về đây đúng không yeah. cho nên là toàn bộ thế giới này nó chỉ có đi lên đi xuống và đi ra thì mỗi ngày tự mình coi mình mình sống ở trong cái cảnh giới nào rồi uh, mình đã học về ba thế giới phần ba cảm thọ đúng không yeah. Dạ trời uh, thế giới phân qua các hướng đi tức là đi lên đi xuống và đi ra rồi tiếp theo thế giới này chỉ là những ngọn lửa thôi học hết chưa học rồi giờ phải nhắc lại thế giới này chỉ là những ngọn lửa thôi ừ. đó là uh, lửa, lửa đó là lửa uh, thiện và lửa ác lửa thiện thì nó có cái chức năng là đốt cái ác mà lửa ác thì có chức năng là đốt cái cái thiện đó là nói về nhân còn quả thì sao cái nhân lành nó, nó đốt cái quả xấu mà nhân xấu nó đốt cái quả lành thì hiểu đốt không đốt là xóa sổ là delete nghe kịp không à, rồi thì thế giới này mình đang sống với những ngọn lửa đúng không ta khi có một lòng lành có một cái thiện niệm xuất hiện thì ta đang đốt đi những cái ác niệm mà khi có một cái ác niệm xuất hiện trong lòng một cái cái cái cái, cái good thinking nó có mặt thì nó sẽ là bỏ đi cái bad thinking chỉ vậy đơn giản vậy thôi nha thì khi có một cái thiện niệm có mặt trong lòng mình thì coi như mình đang xóa sổ cái ác niệm khi ta đang có một cái ác niệm thì ta đang xóa sổ cái thiện niệm rất là đơn giản và rõ ràng trong từng ngày chúng ta đang sống ở những ngọn lửa theo khoa học họ cũng nhận nhận rằng đời sống sinh lý của mình chính là mình đang tiêu thụ năng lượng đúng không ta mình đang đốt cái mấy calo đúng không hả vì ta đang sống với những ngọn lửa đúng không rồi trong thân xác rõ ràng ta đang sống với lửa yeah. Dạ. rồi trong tâm hồn cũng vậy để mà thiện có mặt thì đốt cái ác mà ác cái ác có mặt thì đốt cái thiện à, thì như vậy lửa đây ngày dạy là mình gọi là thiền đó cái chữ đạo cái cái người không biết đạo thì nghe chữ thiện tưởng là đạo đức còn nghe chữ thiện thì tưởng là người cao siêu là ngồi xếp bằng lên diêm mà chữ thiện thì là đốt yeah, chữ thiền đó là trong tiếng hán không biết chữ thiền nhưng thật ra thật ra trước khi phật giáo nghe cho chậm này trước khi phật giáo đi vào trung quốc thì người trung quốc nghe chữ thiền họ hiểu có hai nghĩa thôi một là người con gái đẹp gọi là thiền hai là con ve sầu người gọi là thiền đến khi phật giáo đi vào trung quốc thì họ đọc cái chữ cha chana đó họ đọc thành ra là chữ thiền theo cái âm của họ cho nên họ cũng lấy cái chữ thiền đó họ viết thành là, là chữ chan đó họ lấy hiểu không đó, cho nên người tàu mà không biết Phật pháp ờ, không nghe không học đã đành là không nghe không biết gì hết thì họ chữ thiền họ đối họ nó chỉ nghĩa là một là con gái đẹp hai là là con con ve sầu thôi à, chữ thiền đây nó là tiếng âm ờ à, hỏi các vị các vị có nghe chữ hoa thịnh đốn không bây giờ các vị muốn các vị đem tra cái điển hoa là gì thịnh là gì đốn là gì đó. nó có nó, nó, nó, nó có giải thích được cái chữ Washington không quay dạ, tại sao hả Đúng giờ tôi tra từng chữ là hoa là gì, thịnh là gì, đốn là gì thì tôi có hiểu được chữ Washington không? Dạ không, dạ, Thì ở đây chữ thiền cũng vậy. Thằng Tàu nó chẳng mong nó tra chữ thiền tới Tết nó cũng không thấy cái chữ thiền cái gì nữa. bị cái chữ đó chữ âm. Ừ. ừ chữ, chữ, chữ chana nó tự chữ chữ phải chữ chữ thiền ở tuổi tàu á tàu bây giờ nó là chan chan mà phiên âm ở tiếng việt thành ra là chữ thiền nó chết ví dụ như chữ cái chữ xá lợi phát cái chỗ âm là xá lị xá lị phát gọi là niết bàn cái chỗ đọc là nê hoàng rồi chữ bát nhã cái chỗ đọc là ban nhược à, mình phải biết cái này hoặc chưa kể những cái chuyện mà các cớ ví dụ như kỳ kỳ quý thì như là chu châu thiền thành rồi tùng tòng trường tràng duyên giang vũ võ biết biết đó không ta dạ dạ biết hả dạ. ok thì ờ, toàn bộ đời sống của mình mỗi ngày là mình chỉ sống với cái chữ thiền có điều thiền là thiền thiện thì ngát ác đó giờ cái nó thiền tưởng thiện không phải không nhưng mà không thiện thiền ở đây nó nghĩa là lửa mà đánh nói lửa nó có hai lửa thiện hoặc là lửa bất thiện thì tha mái cũng là là lửa sân hận là lửa từ bi trí tuệ cũng là lửa nhưng các vị nhớ lửa nó có những cái chức năng khác nhau lửa sưởi ấm lửa nấu nướng lửa sôi sáng và lửa lửa bình úc lửa đốt cháy Nghe hiểu không ta lửa thiêu quỷ đó khác <coughs> mà lửa mặc dù mặc dù tất cả là lửa hết nhưng mà nó được dùng trong cái trường hợp nào thì lửa mà để sôi sáng là lửa lạnh đúng không lửa nấu nướng lửa ờ, sưởi ấm là ok nhưng mà cái lửa mà lửa làm cho mình bị bỏng lửa mà làm cho tan nhà nát cửa thì ở đây cũng vậy gọi là lửa hết nhưng mà một cái đó là nó đốt đi cái cái cần đốt còn có những cái nó đốt đi cái phải giữ lại nó đem đốt luôn hiểu không rồi mượn sẵn mượn cái này đó thì tôi nói luôn một cái này tôi chở bà tôi mong bà con hiểu nhưng mà chỉ sợ là bà con không được bị ổn thôi để người muôn phương nghe vậy nha người tu cần đến những ngọn lửa để chi thứ nhất nhờ có lửa người tu được ấm nhờ có lửa người tu mới có thức ăn thức ăn trong thiện pháp nhờ có lửa bà con mới được soi sáng soi sáng sự ấm là thức ăn đúng không đó đúng nhờ có lửa bà con mới thiêu hủy được mới bỏ đi đốt được rác đốt được những cái không cần giữ lại đúng không nghe hiểu hả người tu buổi đầu á, là cần lửa để chi để soi sáng để sưởi ấm để nấu thức ăn à, nhưng mà tu thêm một đường để gì nữa để đốt đi những cái không cần thiết nhưng mà cuối cùng người tu cần lửa để chi để đốt sạch không còn sạch và dơ nữa có nghĩa là giải thoát hiểu không cho nên cái có, có nghe có nghe cái giới định tuệ không giới thì hiểu được không giới nghĩa là ờ, đời sống ờ, đạo hạnh của thân và khẩu được gọi là giới còn định là gì định là nhờ vào cái sức tập trung để mà đối phó phiền não một cách tạm thời mà tuệ là gì tuệ là dùng cái sức mạnh của định để mà phát triển niệm và tuệ tu tứ niệm xứ cắt đứt phiền não thì như vậy rằng ở giai đoạn định học á thì định nó, nó thì cái lửa của định á, ở giai đoạn định học có hiểu chữ giai đoạn không ta học là tôi nói không có từ giấy thì khó ta học là giới định tuệ thì giai đoạn định đó, nó cái ở giai đoạn định đó, thì cái định nó đó đó là lửa sôi sáng không lửa nấu nướng lửa sưởi ấm nhưng mà lên tới cái tuệ đó nó cũng là lửa nhưng mà lửa nó đốt sạch nó kịp không bởi vì hãy còn có cái căn nhà đó thì nó còn có vấn đề tôi biết có nhiều người nó khi mà họ có một chuyện buồn nó họ họ đốt bỏ cái nhà nó họ đi luôn họ chỉ để làm trơ cái nền đặt thôi cái chuyện đó như trang tử mà, mà lúc bị vợ ngoại tình nó đốt nhà cũng đi cái chuyện đó à, đại cái nhiều lắm đại cái là có nhiều khi mình muốn xóa sạch một cái gì đó là chỉ có đốt đốt bỏ ờ, ông đó ông, vợ chết rồi mới phát hiện ra là vợ ngoại tình thì khi mà vợ mất thì ông đi thiêu ông đi thiêu một số đồ mà bà muốn thiêu cùng còn cái nào mà bạn không có trói thì ông giữ lại làm kỷ niệm ông giữ ông giữ luôn cả những sợi tóc mà bạn làm rớt trên gối phòng thương lắm mà khi mà ông lục được quyển nhật ký của bà biết vợ ngoại tình thì ông đốt không còn sót một cái nào rồi ông bán nhà luôn hiểu không hiểu chưa sao nó không hiểu thì người tu cũng vậy người tu làm đốt từng giai đoạn người tu là đốt từng giai đoạn vợ chết phải đem xác vợ thiêu đúng không đây? nhưng mà phải giữ lại kỷ niệm nhưng khi biết rằng là bả ngoại tình thì ông đón luôn tất cả những gì liên quan tới bả hiểu không đấy rồi ở đây cũng vậy mình mới tu thì mình chỉ bỏ đi cái gì là không cần thiết nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó là mình đốn luôn tất cả mọi thứ vì mọi thứ thật sự đều không cần thiết nếu hữu duyên mình đã đắc được câu này rồi hiểu không mới tu á, thì là mình chỉ đốt đi cái không cần thiết nhưng mà tu rốt ráo thì sẽ đốt hết mọi thứ vì mọi thứ thật sự đều không cần thiết hả hiểu hả tức là hồi đầu á, là vợ chết ổng cái cần đốt là cái gì là cái xác của bà thôi cái kịp không rồi sau đó ổng về ổng đốt ổng ổng ổng quỷ luôn những cái mà không thể để lâu thế như ví dụ những cái bình hoa mà bà chân lần cuối trước khi bà nhập nhập viện á nó để lâu nó không bỏ ông vẫn còn giữ lại những cái bút tích những cái cái này nữ trang các bạn nhưng mà khi mà bảo ổng phát hiện là bảo là ngoại tình rồi, thì ổng đốt sạch mọi thứ và ổng bán cái nhà đó luôn thì người tu hành phải y chang như vậy buổi đầu thì mình lấn át hành thiện làm cái công đức mừng lắm cái nó đâu có cúng dường ở đâu có phục vụ rồi mình nhào tới mình mê lắm nhưng mình sẽ có một ngày khi tu tập tuệ quán rồi mình chỉ mong chấm dứt sanh tử không còn mong là kiểm soát sẵn ra giàu đẹp rồi đừng có nhà giàu làm cần nữa hiểu không? mình chỉ mong chấm dứt sanh tử nữa không còn cầu quả nhân thiên nữa Thấy chưa? có nghe trong kinh nói cái này mới, mới khiếp nữa khi mình nhận ra những thứ mình có nó chỉ là một cái gì phụ bạc thì mình không không giữ được nữa chữ phụ bạc aticari rất vậy khi mình nhận ra mọi thứ nó chỉ là phụ bạc tức là cái tấm thân mình nó đi ngoại tình mà mình biết có hiểu chứ ngoại tình không ngoại tình là cái gì nó lén nó bệnh khổ quá nó lén nó bệnh cái đó phải ngoại tình không mình mình lo đến đủ thứ mình tập thể dục rồi mình ăn uống ép mình làm tùm lum mà nó có lén bệnh không nó có lén già không đó là ngoại tình đó mình đi mình công sống mình làm cho nó đi nó đi, nó ngủ hết cái shop này luôn cái bị nghĩ cái phải ngoại tình không yeah có nghĩa là khói khói bếp ga rồi khói nướng thịt rồi khói xe nó cứ lén lén nó nạp vô để gì để mình ung thư chơi nó mà đôi khi mình làm đủ chuyện để mình hầu nó hiểu không thì đó gọi là ngoại tình để chưa hết nhà cửa xe cộ nó có phải ngoại tình không nó có lén mà nó hư không tất cả những thứ mình có nó đều lén lúc nó phản bội mình hết bây giờ nếu không có thì làm sao có một ngày mà mình mất sạch ừ. ở đây có một người đúng là tôi, tôi mượn chuyện người đó nhưng mà, mà tôi thôi tôi mượn người đó tôi nói tôi không nói tên một thời người đó cái gì cũng có rồi bây giờ cuối cùng người đó lại chấp nhận một cái đời sống không có gì hết cái đó có phải là phải là do ngoại tình không tức là những thứ mình có đấy hiểu không chứ ngoại tình ở đây có nghĩa là những thứ mình có nó đang từng phút nó lìa bỏ mình cái nhan sắc của mình nó có phải từng phút nó bỏ mình không sức khỏe nhan sắc rồi tình cảm giao tiếp trong xã hội nó phải từng phút không các vị có tin là những tình bạn nó từng ngày nó đang bị mòn hao có không một là nó mòn hao bằng cách là nó nó xa nó, nó không thích mình nữa hai là nó, nó quen người mới ba nữa là nó, nó dắt nhau nó chết dần nó chết dần chết từ từ hết tôi đi mất hai chục năm mà tôi về hết tình thì chết nhiều quá năm nay mới sắp nguyên đáng mà chùa mình đi hết sáu mạng chết như kỳ trước tôi khóa trước tôi khóa trước tôi dạy nhà cô tâm my mới khóa rồi thì ông ra như tám còn tôi mới về bay về thăm ba được có hai hôm ông mất tôi tính đi thăm chưa kịp đi thăm mất vẫn vỡ vậy bây giờ tôi còn sợ khóa sao nè nè mấy cô ba ấy bắt ba còn không nè nói nữa nó lén ông nghe ổng teo bảo 86 ổng chín mươi mấy rồi hả à, ông chín mấy bà tám sao rồi mà mình cứ cứ khóa này về chứ nói sao mà đó có đó có phải là phản phản bội không hiểu chứ phản bội không có nghĩa là tình bạn hai bác rất là thương thương như con vậy đó là tình bạn giao tế rồi sức khỏe rồi nhan sắc rồi quyền lực tất cả mọi thứ nó đang lặng lẽ nó, nó ở sau lưng mình nó chọt chọt nó lìa bỏ mình mà mình cứ, cứ chống mong lo cho nó tất cả đều là ngoại tình cho nên tu hành là buổi đầu là mình đốt lửa để mình bỏ đi cái không cần sau cùng là mình đốt sạch vì không có cái gì cần hãy nó còn có là còn có vấn đề trong kinh nó có câu này rất là hay còn có hiện hữu là còn có vấn đề vì mọi hiện hữu nó chỉ tồn tại trên những vấn đề <laughs> có hiểu không còn hiện hữu là còn tồn tại vấn đề và là bởi vì mọi thứ nó chỉ tồn tại trên vấn đề ví dụ như tại sao mình có cái xác này là bởi vì là trước đây có một cặp nam nữ họ yêu nhau họ gần nhau nó có mình đúng không dạ, rồi cái cặp nó bây giờ già chết ngắt rồi đúng không rồi vì cái thân này nó được tạo ra đời cái thân này nó phải tồn tại bằng ăn bằng uống đúng không bằng áo quần bằng cái sự chăm sóc nhiệt độ thích hợp đúng không mà bây giờ chỉ cần những cái này nó bị trục trặc thì coi như là cái thân này nó nằm xuống bệnh viện đúng không cho nên bây giờ cái thân này nó phải là nó lan luôn luôn tồn tại trên những vấn đề không dạ, vâng. hả không có cái thứ gì trên đời này không tồn tại trên những vấn đề chiếc xe tại sao nó đang chạy trên đường nữa là bởi vì nó cần đến xăng nó cần đến một cái bộ máy hoàn hảo hoàn chỉnh đúng không quý vị nói với tôi vì vì nó trên đời này là ước gì mình đựng như làn gió không có lệ thuộc gì hết nhưng tôi hỏi quý vị gió nó có bị lệ thuộc không có phải chỗ nào cũng có gió phải không có không hay là cái chỗ có chỗ không hả tại sao trong đây họ trong đây không có gió để tôi ra ngoài sân gió quá chừng tại sao trong đây không có gió nó bị che rồi mình nó nắng là nghĩ nắng với gió là là thông thải không bị ràng buộc nhưng đâu phải đâu phải chỗ nào cũng có nắng các bạn nghe game không đó là tôi lựa hai cái nhẹ nhất trong cuộc đời này nắng và gió là hai cái nhẹ nhất á rồi cái cái oxy nó mà tưởng oxy là nhẹ nhưng oxy đâu phải chỗ nào cũng có đúng không không tin dạy đâu lấy cái UV trùng kính là có không Hả? không được nó rắc rối thuốc tiền bây giờ vô lấy uv trùm kính này cần còn gì đâu không Hả? hiểu chưa cho nên thế giới này nó luôn luôn có vấn đề vì nó chỉ có một cách duy nhất để tồn tại đó là song hành với các vấn đề nghe kiểu không dạ. tôi nhắc lại thế giới này luôn luôn có vấn đề vì nó phải tồn tại bằng cách song hành parallel với các vấn đề các problem tại sao mình phải tu tập tuệ quán tại sao phải tu tập tới niệm xứ là bởi vì anh không có sống chánh niệm thì anh không có thấy cái điều mà nãy giờ tôi nói những điều tôi nói nãy giờ đó là anh nhiều lắm là là một năm tôi về tôi giảng một lần anh nghe anh gật gù gật gù tôi đi rồi anh quên sạch mà nhờ anh sống chánh niệm anh sẽ từng ngày từng giờ anh thấy cái điều mà tôi nói em sẽ thấy là điều tôi nói tại sao thế giới này là song hành làm parallel với những problem tại sao sống anh sống chánh niệm mà thấy đã đủ cái chuyện đó nó đi một hồi cái nó mỏi nó muốn ngồi nó ngồi hồi cái nó muốn nằm nó nằm ra cái nó muốn đi nó đi ra cái nó nói đói bụng nó đi một hồi nó nói nó, nó khát nước mình giọng cho nó một đi nó nói nó muốn đi toilet vì nghĩ là chịu nổi luôn rồi nó đói cho nó ăn ăn xong rồi nó đó nó đang có vấn đề đó nó đang song hành với vấn đề ở nhà mà không có cái tripod đó thì nó đâu có ngã gì được không nói trong nhà thì có long thần của pháp họ họ họ, họ cũng cũng bày tỏ đó China các vị biết thế giới bây giờ đang có rất lần với China là vì họ làm hàng quá quá rẻ cho nên ai cũng xài đồ tàu mà xài đồ tàu là phải chấp nhận hệ lụy bây giờ bỏ đồ tàu thì xài đồ của ai bây giờ đến nước thụy sĩ là một đất nước mà tôi rất là tin cậy về mặt ờ, quality mà hôm nay nó là 70 phần trăm 80 phần trăm hàng hóa là lưu hành trên đất thụy sĩ 70 phần trăm là đồ tàu tôi nói quỳnh tẹt luôn đó là vật liệu xây dựng gạch đá rồi cái gì là toàn đồ tàu mấy cái rồi bằng nhựa bằng sắt toàn đồ tàu hết lý do là nó rẻ và người ta lý luận cái này không cần thiết <coughs> phải tốn một ngàn đô la cho một cái băng công bằng stainless steel chỉ có một mét thôi mà phải một ngàn đô la nếu nó làm tại thụy sĩ mà trong khi đó ở bên nếu mà cái đó nhập từ tàu á thì một ngàn nó xuống còn có 300 đồng tôi vậy là nó loạn lựa cái nào mà cái băng công nó chỉ là cái chỗ mình đứng mình dựa thế là mình giữ vậy anh à, tôi thấy ngàn mét lấy cái 300 chính vì ai cũng nghĩ như vậy cuối cùng là đồ tàu nó đi toàn cầu mà đồ tàu thì nó luôn có vấn đề nó buồn buồn nó gãy buồn buồn nó sốt <laughs> đồ tàu là đồ chuồn chuồng nó như cái chuồn chuồng khi vui nó đậu khi buồn nó bay <laughs> có có cái ông có cái ông ông, ông chủ ông chủ tiệm chủ tiệm ờ, tiệm ăn á ông cứ kêu họa sĩ tới vẽ cho cái bản hiệu thì ông hỏi giá cả làm sao thì cái thằng họa sĩ nó nói có hai giá ông muốn vẽ hình sư tử thì nó hai giá sư tử cột thì nó mắc sư tử thả thì nó rẻ nó chênh lệch nhau tới ba ba phần là gấp ba lần ví dụ sư tử cột đó, thì tôi làm bằng ba chục đồng còn sư tử thả thì chỉ có 10 đồng thôi thì ông kia nó thôi sư tử thả đi thì ông kia nọ vẽ sư tử thiệt là đẹp để tiệm ăn sư tử ký gì đó tiệm mì sư tử ký xong rồi qua hai ba đêm sau ông ngủ dậy trời mưa ông ra ông thấy tất bản trống tiền ông mới kêu thằng thợ tới thì nó nói rằng đó sư tử thả là sẽ vẽ bằng sơn trung quốc mưa xuống là sư tử nó đi mất cả còn sư tử cọt là vẽ bằng sơn mỹ thì coi như mưa nó là outdoor painting là coi như không có hư ok thì đẩy vô chọn đây do choice not mine ok <laughs> sư tử cọt là tôi vẽ bằng sơn mỹ ok à, sơn chống thấm tùm lum bó qua đơm rút rồi que đơm rút còn là cái này du chọn sơn tàu cây giá rẻ thì bây giờ mưa xuống rồi người sư tử nó lạnh nó đi sao mình đâu có nói được khiếp như vậy chứ <laughs> trong đời sống rồi tôi nói gì mà tôi đi xa quá vậy đó và vấn đề khi mà ta chấp nhận cái rẻ của Trung Quốc thì ta đừng có hỏi vì sao mà nó rẻ à, bởi vì sao rồi vì sao mà nó mau hư chứ khi mà đã chấp nhận là rằng Trung Quốc đã khoái cái rẻ thì anh phải chấp nhận cái vấn đề của rằng mình bị ngược lại vậy mình cứ nên xài đồ của anh Mỹ Nhật Đức không nó lại có vấn đề nữa nó quả mắt đi cứ một mét mà một ngàn thì bán mà xả chưa đủ làm cái hàng rào nữa <laughs> nha không đủ tiền nó mắc dữ lắm bên thụy sĩ là tôi nói các vị nghe nó nó có bữa đó tình cờ tôi trời mưa mà tuyết nữa tôi mới cái chỗ đó không không bao giờ tôi dám đặt chân mà bữa đó mưa mà thấy chỗ đó cũng đẹp đẹp mình mới nhảy vô cái chỗ đó bán một cái, cái hiệu tôi quên mất rồi mà hiểu đó rất là nổi tiếng của nghệ sĩ chuyên môn bán và cái đồ văn phòng một cái miếng stainless steel bằng cái ngón tay tôi nó đập dẹp dẹp ra như này nó nó để lên cái hộp chỉ là sang nó để là leather opener 25 đô la chỉ kiểu mấy tâm thần mới mua cái đó thôi một cái miếng stainless steel nó làm đẹp lắm nó đập đẹp dẹp dẹp rồi nó hơi vuốt vuốt cái bóng bóng này là nó để một cái hộp chỉ là sang lót nhung tùm lum mà đồ hiệu đồ hiệu hiệu giống như mi gì của mình vậy đó đại khái bán bán 25 đô la mình nó đứng tôi, tôi giờ nó cầm nó nó nó, nó, nó khùng dữ vậy trời lê đồ opener tôi cầm tôi xé không tôi đâu có cần cái opener nội mà mua cái đồ mà trong câu thơ là cái tên nó đã là tâm thần rồi tôi nói thẳng là tâm thần cái bàn thơ mà làm gì mà, mà, mà, mà phải có cái đồ mà đã vậy 25 đô la để mua cái thằng quỷ này về mày ai mày cho tôi cũng đã thấy ghét rồi nó mắc dữ lắm cái đồ thị diễn nó mắc dữ lắm dạ không cái này thì cô gặp thì cô sẽ đồng quyết định nó mắc rồi bởi vì thứ nhất là cái cái hiệu cái thương hiệu của nó thứ hai nó là cái nội mà nội mà tiền thuê nhân viên rồi cái cái việc cái location của cái tiệm nó nhìn khiếp lắm cái location bây giờ nó xin lỗi cho nó xỉa răng nó rẻ nó mình thấy cũng thấy cái, cái tộc nó đáng giá <laughs> đèn rồi xuống đèn rồi xuống cái này nó lót thảm sang trọng nhân viên lịch sự nhã nhặn lắm lệ phép lắm chỉ là cái tâm xài rồi đó mình nhìn thấy nó giá trị rồi mặc dù đem về biết làm gì thì cho nên thế giới này luôn luôn phải gắn liền với những vấn đề vì sao vì nó chỉ có một cách duy nhất để tồn tại là song hành với cả vấn đề anh không thể nào tách nó ra được anh không thể nào tách nó ra được giống như anh cưới một người bị lan ben thì anh phải cưới luôn cái phần lan ben đó anh không thể kêu nó để cái lan ben nó bên ngoài giáo đường được <laughs> trừ phi là anh phải chữa lành cái lan ben đó chứ nó đang bị lan ben thì anh cưới em anh cưới cho bằng hết cho nên có nhiều cái bi kịch hôn nhân là vì thương một nốt ruồi nó cưới luôn mấy chục ký còn lại nó khổ một đời chỉ vì một đốt rồi tôi ký luôn cái cứ luôn cái phần còn lại cho nên nhiều người đàn ông mà nói rằng bị xe 18 bánh cán chết không tức bằng bị cái nốt ruồi nó đè chết đời trai đang tung tăng bị cái nốt ruồi bị một cái răng khểnh nằm đây rướn nó về mà hận 18 năm vẫn còn hạn chỉ vì cái răng khểnh nằm đúng chỗ quá cái vì nó cười có cái lũng cái lỗ đây này có cái mã mã bằng cái mã già nó nằm đây là mình cứ đồng tiền đó có cái lỗ hổng ở đây cưới về mới biết là ngoài cái lỗ này ra nó có trăm ngàn cái lỗ khác phiền hơn nhiều lắm <laughs> bà rồi tôi muốn uh, lời trước về giải bà con 24 viên tức là giải bà con về bộ A Tỳ Đàm số 7 bộ A Tỳ Đàm cuối cùng thì bắt đầu lớp này tôi lại nghĩ khác tôi muốn bằng dắt mà cũng đi ngược có nghĩa là đi lại từ đầu qua thì đạo thì cái kỳ rồi học cái đuôi còn kỳ rồi học cái đầu tức là kỳ rồi đó là mình học uh, cái cách nấu cơm kỳ thì mình học cái cách gieo gieo gieo gieo gieo, gieo mẹ học ngược là vậy đó thì ngày hôm qua giờ là tôi giới thiệu cho các vị nghe về cái bộ anh làm đầu tiên đó dạ. sáng giờ là tôi đang giới thiệu bộ anh đầu tiên bởi biết tức là khi cần thiết thì thế giới này được phân biệt ra thành có ba thứ thôi thiện ác và không thiện không ác khi cần thiết thì phân biệt thế giới này qua các cảm xúc dễ chịu và khó chịu khi cần thiết phân phân biệt thế giới này qua các cái ngọn lửa thế giới toàn thế giới này chỉ, chỉ là những ngọn lửa khi thì sống bằng lửa lành lúc thì sống bằng lửa ác khi sống với những ngọn lửa lành thì ta đang thiêu hủy những cái không cần thiết khi sống với ngọn lửa ác thì ta đang tiêu hủy những cái cần thiết và lý tưởng cao nhất của đạo Phật là đốt sạch thiện ác vì sao vì hệ còn có mặt là còn phiền chính vì quý vị không có cái niềm tin không một là biết mơ hồ hai là từ cái biết mơ hồ nó dẫn đến cái chuyện là niềm tin mơ hồ chứ nếu các vị tin chắc biết chắc rằng cái chuyện mà đêm nay mình chết thì nó là một cái điều có thể đó là quý vị sẽ thay đổi suy nghĩ rất là nhiều điều thứ hai cái vị biết rằng khi mình tắt thở rồi chỗ nào mình cũng có thể chung xuống hết là chính vì cái biết mình nó không có được chắc chắn là cái biết mình được biết vay mượn gọi, gọi là borrow knowledge cho nên là trong kinh nói rất rõ cái điểm khác biệt giữa thánh và phàm là gì thánh nhân biết rõ điều mình tin nên tin chết bỏ điều mình biết mình biết còn phàm phu là hiểu không rõ lắm điều mình tin nên không tin lắm điều mình biết cho nên đi chùa nghe pháp vậy chứ rốt ráo cái mà mình mình quan tâm nhiều nhất vẫn là tiền bạc gia đình tình cảm quan hệ xã hội biết bao nhiêu người họ không đi dự lớp cuối tuần chỉ vì mắc đi sinh nhật mắc đi nhà hàng ờ, Kim Sơn rồi đó, nghe Nguyễn Hồng Ngạn rồi về rồi đi bởi vì tin là tin vậy thôi chứ còn vì không có hiểu lắm điều mình tin nên người ta không tin lắm điều mình hiểu ở ờ, trưa nay người tôi có mấy người quen họ nói là tôi về dạy học ở nhà này đủ rồi họ nói rằng sư về nhà này sư ăn sư dạy đây mà sư à, sư cho tụi con làm phước ăn chỗ khác nghe kiểu luôn. hiểu tôi nói tức là sư về đây là sư dạy học là là là là là là là, là nhiều lắm rồi còn tụi con mời sư ăn mỗi một người quen mời ăn một, một, một dạ tại vì xí về đây thời gian có nhiều là sẽ chia cho người ta hiểu không chứ không nói là ở nhà buồn nữa tức là thời gian tôi dành cho anh chị là trăm phần trăm tôi chỉ tôi chỉ đến với người ta ăn ba xí và tú người ta vui thôi chứ còn mình ăn luôn ở đây là không nói bà con nói tôi đi kiếm chỗ khác ngon hơn về Houston thì chỗ này phải nói là cộng đồng mình đông cho nên ở đây có nhiều cái món ngon vật lạ nhưng mà vật lạ thì nhiều cái món ngon